<laughs> ok Minh Tuệ nhá cảm ơn em đấy chào mừng tất cả anh chị em đã đến với buổi Zoom của Luca ngày hôm nay ok thì ờ, ở đây thì chắc có lẽ là nhiều anh em đã biết để tới Luca rồi còn uh, sẽ có một vài anh em chưa biết đấy thì Luca sẽ giới thiệu lại đó là uh, mình là Luca và mình tham gia thị trường bio này hơn 3 năm rồi các bạn đấy lúc trước thì uh, Luca chơi thôi chỉ chơi thôi chứ không có làm hệ thống không có tạo dựng cộng đồng đấy mình chỉ tạo dựng tạo dựng cộng đồng trong thời gian mới đây thôi và lúc trước thì Luca chơi thì uh, mình cũng không có ẩn danh luôn tức là mình chỉ chơi với lại một vài anh em nữa đấy có một vài uh, anh em đi cùng mình từ uh, những cái giai đoạn đầu tiên và mình đã giúp cho anh em về bờ đấy mua được uh, xe này đấy, mua nhà này thậm chí là có rất là nhiều cái thành tựu khác mua vàng đấy, đấy thì là tấp đầu rồi còn bây giờ cái mục đích mà mình quay trở lại cái thị trường BO này để mình uh, tạo dựng ra một cộng đồng anh em đi cùng Luca đấy cái này thì mình có chia sẻ trên live đấy là nhiều anh em biết rồi đúng không ạ mình muốn tạo dựng một cộng đồng đấy thì những anh em mà đi cùng Luca thì chắc chắn là anh em không bao giờ thua được và chúng ta chỉ kiếm tiền bền vững trong thị trường BO này trong cái dự án BO này đấy và sau này thì sẽ còn nhiều dự án nữa à, nhưng mà bây giờ thậm chí à bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào cái dự án BO này để giúp cho anh em ra tiền trước ok không ạ đấy anh em mình thấy ok không anh em anh em thấy ok rồi chúng ta comment ok cho mình biết nào nói chung là những anh em mà đi cùng Luca ấy là sớm muộn gì cũng về bờ nha anh em nhé sớm muộn gì cũng về bờ Đấy, có chị kia âm tận 30.000 đô nhưng mà cuối cùng là bây giờ còn gần 3.000 đô nữa là về bờ rồi Đấy, mới đi cùng mình trong vòng chưa tới hai tháng mà bây giờ còn gần 3.000 đô là về bờ rồi đấy và rất nhiều anh em mà về bờ lâu rồi và bây giờ đã có lãi đấy, có lãi là sắm vàng rồi uh, lo cho người thân lo cho gia đình lo cho mọi thứ trong cuộc sống đấy nói chung là có được cái kết quả rất là tuyệt vời đấy nhưng mà khi mà mình vào thị trường BO này này anh em này mình quyết định mình tạo dựng cộng đồng cộng đồng và mình làm hệ thống ấy thì bắt buộc là mình phải ẩn danh tại vì á, cái thời gian trước đây là mình chỉ có trade thôi nhưng mà thời gian trước ấy, là cái cộng đồng BO này, này có một vài thành phần nó làm xấu đi cộng đồng tức là nó lừa đảo nó scam đó nó làm xấu đi cái cộng đồng này và cộng đồng này đấy, bắt buộc là phải ẩn danh những anh em mà làm leader ấy là bắt buộc phải ẩn danh cho nên là bản thân Luca cũng như vậy khi mà mình uh, làm leader thì mình cũng sẽ phải ẩn danh đấy và Luca đang kết hợp với lại Nabi và Ryan để tạo dựng ra một cộng đồng để cho anh em cùng nhau anh em luyện kỹ năng và cùng nhau kiếm tiền trong cái dự án BO này đúng không ạ rồi và trong thị trường BO ấy nó là thị trường tài chính và trong thị trường tài chính thì lừa đảo rất nhiều nhé anh em nhé lừa đảo rất nhiều và thị trường BO này còn lừa đảo nhiều hơn nữa cho nên là trong buổi dâm này hoặc là khi mà Luca ép anh em vào cái nhóm này có bất cứ ai nhắn tin cho anh em hoặc là trực tiếp trong dâm này luôn có người nào đó đang nhắn tin riêng cho anh em thì anh em chụp màn hình lại cho mình nhé anh em chụp màn hình lại cho mình anh em gửi cho mình để mình kích người đấy ra được không ạ tại vì lừa đảo rất nhiều anh em ạ lừa đảo bây giờ rất là tinh vi đấy nhắn tin riêng trong nhóm này kết bạn nhắn tin này hoặc là đang nhắn tin trực tiếp trong Zoom đó thì là đều là lừa đảo cả và anh em phải hiểu ấy, cái mục đích mà họ nhắn tin cho anh em là gì đúng không ạ chủ yếu là lôi kéo chủ yếu là lôi kéo thôi đấy, cho nên là anh em ai mà nhắn tin riêng cho anh em thì anh, anh em cứ chụp màn hình lại gửi cho Luca ok không anh em anh em mình ok chúng ta comment số 1 nào đấy hiện tại trong zoom anh em có bị ai nhắn tin riêng không anh em đấy anh em nhớ nhá ai mà nhắn tin riêng thì anh em cứ chụp màn hình lại gửi cho mình nhá để mình giải quyết ok không ạ Rồi và cái buổi Zoom của Luca ấy, thì uh, mình chia sẻ thì mình chia sẻ những cái gì mà mình đã trải qua cho anh em rồi và mình chia sẻ cái cách mà mình kiếm tiền trong thị trường BO này. Đấy thị trường tài chính anh em cũng biết đúng không ạ? 90% người tham gia vào là mất tiền, chỉ có 10% là kiếm được tiền thôi. Nhưng mà 10% này kiếm tiền bền vững và những anh em đi cùng Luca ấy, là anh em sẽ nằm trong cái top 10% này. Đúng không ạ? Mình không đủ khả năng để giúp anh em kiếm lại 20 đến 50% một ngày. Tại vì khi mà anh em kiếm lại được như vậy ấy, thì đồng nghĩa với cái việc mà rủi ro anh em cũng sẽ cao đấy cho nên là những anh em đi cùng Luca thì phải định sẵn cái tư duy đấy là chúng ta kiếm lại 5 đến 10 phần trăm một ngày nhưng mà bền vững đó và đó là cái cách mà nhóm 10 phần trăm này họ vận hành đúng không ạ bản thân Luca trước đây anh em nhé bản thân Luca trước đây khi mà mới vào thị trường BO này mình có chia sẻ với rất nhiều anh em rồi đúng không ạ đấy là tức là một năm 4 tháng mình mới tham gia vào mình bị âm rất nhiều âm từ bảo hiểm vốn này từ ủy thác này từ xác suất này từ kéo một một này từ công cụ bot này từ chuyên gia đọc lệnh này nói chung là mình trải qua hết tất cả những cái mà anh em đang từng trải qua bây giờ đấy cho nên là mình hiểu hết anh em mình hiểu những cái gì mà anh em đang gặp phải ok không ạ và trong vòng 3 tháng mình tập trung vào bản thân mình 3 tháng mình chỉ tập trung mình chơi thôi không phụ thuộc vào bất cứ ai nữa đấy thì trong vòng 3 tháng đấy mình mỗi ngày mình đi một ít mỗi ngày mình đi một ít và mình về bờ ở trong đây có một vài thành viên mà đã đồng hành cùng Luca từ những cái thời gian đầu và anh em biết đấy, cái cách đi của mình là rất là kỷ luật và chỉ cần anh em kỷ luật thôi là sớm một gì anh em cũng về bờ đấy và sớm một gì anh em cũng kiếm được tiền ok không ạ đấy thì đấy là một vài chia sẻ của Luca trước khi mình bắt đầu buổi dâm ngày hôm nay và mình muốn là anh em mình phải học tập với 100% năng lượng đây là một buổi dâm chia sẻ nha anh em nhé chứ mình không dạy bất cứ ai cả đấy. mong muốn của mình đó là mình chia sẻ cái kiến thức này và giúp cho anh em tốt lên giúp cho anh em kiếm được tiền giúp cho anh em về bờ và anh em áp dụng những kiến thức đấy còn giỏi hơn cả mình nữa đấy đấy là cái mong muốn của mình nha anh em nhé đấy, trong đây thì có nhiều anh chị đấy, lớn tuổi hơn Luca nhưng mà mình xin phép là mình xưng hô như vậy đấy, để cho nó đồng điệu với lại số đông trong này Ok bạn chúng ta học tập với 100% năng lượng nhé anh em nhé anh em sẵn sàng học tập với 100% năng lượng rồi thì chúng ta comment sẵn sàng nào ok rất năng lượng đấy anh em mình học tập phải như vậy chứ anh em ok rồi thì trước khi mà chia sẻ thì mình muốn uh, nói với anh em trước về cái luật chơi của thị trường BO này thị trường tài chính thì mỗi sàn nó sẽ có một luật chơi riêng đúng không anh em giống như khi mà anh em chơi forex ấy, anh em chơi forex thì nó cũng sẽ có luật chơi riêng của forex à, anh em chơi chứng khoán này trong đây thì có một vài anh là đang tham gia chứng khoán đúng không ạ Đấy, và bản thân Luca cũng đã từng tham gia chứng khoán rồi và mình đang luôn nhé anh em nhé đấy thì chứng khoán nó cũng sẽ có luật chơi của chứng khoán và crypto nó cũng sẽ có luật chơi của crypto đấy, future cũng sẽ có luật chơi của future nhưng mà nhìn chung thị trường tài chính là như thế nào nhìn chung thị trường tài chính ấy cái tỷ lệ mà người kiếm được tiền ấy nó chỉ có 10% thôi và 90% kia là mất tiền đúng không ạ cái đấy là bản chất chung của thị trường tài chính rồi anh em ạ bất cứ thị trường nào cũng vậy nhé đó và khi mà anh em mới tham gia vào thị trường tài chính ấy mà anh em kiếm được tiền ấy là do anh em may mắn đúng không ạ là do anh em may mắn rồi và hầu như ai trong số chúng ta khi mà mới tham gia vào thị trường BO cũng đều kiếm được tiền đúng không ạ bản thân mình cũng vậy anh em ạ mình vào đô mình vào vốn có 100 đô thôi mình kiếm lên thật gần 400 đô trong vòng 2 ngày gần 400 đô đấy nhưng mà cái lúc mà mình kiếm được tiền ấy là do mình may mắn mình mới kiếm được thôi đấy. nhưng mà khi mà mình đi đường dài thì mình lại bị cháy tài khoản đó và đó là cái vấp ngã đầu đời của mình khi mà mình mới tham gia thị trường tài chính này đúng không ạ một năm bốn tháng âm liên tục Đấy, nhưng mà khi mà mình hiểu được cái luật chơi rồi mình biết cách để kiếm tiền trong cái thị trường BO này rồi thì mình bây giờ mình kiếm lại thậm chí là gấp 50 gấp 100 lần cái số tiền mà mình đã mất nha anh em nhé cho nên là tiền ở trên sàn rất nhiều quan trọng là chúng ta có đủ kiến thức đủ bản lĩnh để chúng ta lấy tiền ở trên sàn xuống hay là không thôi đúng không ạ và những anh em mà đi cùng Luca ấy, thì mình sẽ cam kết mình giúp cho anh em kiếm được tiền ở trên sàn Đấy, trên sàn này tiền rất nhiều nhưng anh em nhé cứ tha hồ mà kiếm này nhưng mà quan trọng là chúng ta không được tham được chưa rồi với bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích đến cái tâm lý của 90 phần trăm người tại sao họ tham gia vào thị trường BO này mà họ bị thua bây giờ chúng ta phân tích nhá. có phải là khi mà anh em tham gia thị trường BO này chúng ta kiếm được tiền chúng ta thấy là thị trường này nó kiếm tiền dễ đúng không ạ kiếm tiền nhanh bản thân mình cũng vậy mà anh em Đấy, hai ngày thôi là đã kiếm được uh, gọi là gần 400 đô rồi hai ngày thôi đã gần kiếm được 4, gần 400 đô rồi và mình cứ nghĩ là ở cái thị trường này kiếm tiền dễ đấy mỗi ngày mình vào mình chỉ có chơi thôi lúc đấy là mình chơi xác suất chơi bóng nước mỗi ngày vào đây là chỉ có chơi thôi là kiếm được tiền đấy, và bắt đầu nghĩ tới những cái viễn cảnh tương lai đấy, nãy giờ của anh nhiều anh em cứ ra vào nhỉ bây giờ mình không duyệt bất cứ ai nữa nhé anh em nhé mình chơi thắng xong mình nghĩ đến cái viễn cảnh tương lai là mình sẽ mua được cái này mình sẽ mua được cái kia rồi mình đầu tư cái này đầu tư cái kia và mình nghĩ ra tại sao con đường này nó làm giàu dễ dàng như vậy nhưng mà thực tế cái thị trường tài chính nó là money game tức là tiền của người thua sẽ chuyển qua cho túi người thắng Đấy, nếu mà một thị trường nào đó mà 100% người đều thắng ấy, thì sàn đó là sàn lừa đảo ok chưa Đấy, money game là như vậy anh em ạ đó cho nên đấy là nó đánh trực tiếp vào cái tâm lý của mình và cái bạn ngã của mình đấy là gì đấy là khi mà mình chơi thắng ấy, thì mình cố gắng mình tham mình muốn thắng tiếp đấy, mình muốn thắng tiếp còn khi mà mình thua ấy thì mình lại cay cú với sàn và mình muốn ngửa cho bằng được đúng không ở đây có anh em nào đã từng bị như vậy rồi anh em comment số 2 cho Luca biết nhé có anh có anh em nào mà thắng chúng ta muốn thắng tiếp còn thua ấy thì anh em cay cú anh em muốn ngửa không ạ ở đây có anh em nào đã từng như vậy rồi chúng ta comment số 2 cho mình biết nhé đấy rất nhiều đúng không Đấy. bạn Kiyosaki này là là một bạn đi cùng Luca từ những cái thời gian đầu Đấy. và bạn chơi theo lộ trình của mình rất là kỷ luật từ có mấy trăm đô rồi mà lên mấy ngàn đô luôn nhưng mà chỉ trong một buổi thôi mình còn nhớ luôn chỉ trong một buổi thôi đi uống rượu Đấy. đi nhậu với bạn bè về bật điện thoại lên vào sàn cháy hơn 2.000 đô trong vòng một đêm đấy cái giá phải trả rất đắt tại vì bản thân mình trước đây cũng như vậy bản thân mình trước đây cũng như vậy khi mà mình âm rồi mình cố gắng mình nạp vào đấy mình đi vay mượn mình đi lấy tiền của mình mình nạp vào để mình cố gỡ cái số tiền đấy nhưng mà cái tâm lý của mình khi mà mình cố gỡ mọi người cái tâm lý cố gỡ thì càng gỡ lại càng thua đấy tâm lý là tâm lý con bạc luôn cho nên là những cái gì mà Lucas chia sẻ là những cái mà mình đã trải qua rồi cho nên mình mới đủ khả năng để mình chia sẻ với anh em đúng không ạ chứ như những ông ngoài kia Đấy, những ông thần ngoài kia thua một hai trăm đô sau đó bắt kéo lên làm leader luôn leader rồi chia sẻ chẳng biết chia sẻ cái gì tại vì đơn giản họ chưa có trải nghiệm còn đối với mình mình quá nhiều trải nghiệm trong thị trường này rồi đúng không ạ mình ở trong thị trường này từ cái thời WeFinex đấy và mình duy trì tới tận bây giờ đấy có có như có có giai đoạn nhá có giai đoạn mình bị âm xong mình bị nghỉ một thời gian mình chững lại một thời gian mình không tham gia vào sàn nữa nhưng mà mình nhận mình nhận ra đó gì đấy là khi mà mình biết được luật chơi của sàn này mình biết được cách kiếm tiền của sàn này Đấy, thì mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ok không ạ? Đấy, mình mất quá nhiều không biết là bao nhiêu nữa. Đúng không ạ? Đấy, đa số chúng ta ai cũng đã từng mất tiền. Nhưng mà tại sao? Đấy, trong cái quá trình sau khi mất tiền, mình lại kiếm được tiền. Và trong thị trường tài chính cũng vậy. Anh em tham gia chứng khoán cũng vậy đúng không ạ? ban đầu mất tiền đấy, nhưng mà sau một quá trình rèn luyện nỗ lực đấy, kiên trì học tập trao dồi kiến thức liên tục thì chúng ta lại kiếm được tiền từ sàn chứng khoán đúng không tại vì đơn giản nó vẫn là mini game à money game mà anh em đúng không ạ đấy forex như vậy crypto như vậy mình có một bạn mất 40 tỷ Đấy, anh em thấy không cái 40 tỷ nó là một số tiền rất lớn nhá mình thì mình không mất nhiều như vậy nhưng mà đối với mình ấy, cái thời điểm đấy mình mất số tiền đấy là số tiền rất lớn mình đi vay mượn rất nhiều đâu anh em đấy, đi vay mượn rất nhiều đấy. nhưng mà chỉ chỉ trong 3 tháng thôi là Luca về bờ rồi đấy, đúng 3 tháng là mình về bờ và sau đó trở đi là ngày nào cũng có lại ngày nào cũng kiếm lại đấy và có nhiều anh em ở đây mình biết có nhiều anh em ở đây đó là gì đấy là chúng ta có một cái tâm lý chúng ta có một cái tâm lý đấy là muốn ngày nào mình chơi cũng có lãi đúng không anh em ở đây có anh em nào sợ thua không lúc trước mình không chấp nhận cái việc mà mình thua đâu anh cho nên đó là cái lý do, lý do tại sao mình bị cháy tài khoản hai ngày Luca kiếm gần 300 đô khi mà mới vào ấy mới vào mình có 100 đô thôi anh em hai ngày mình kiếm gần 300 đô xong ngày thứ tư thua ấy, đâu có chấp nhận thua đâu mình tưởng thị trường này đơn giản xong rồi cuối cùng gấp lệnh Đấy, chơi trong ngày luôn chơi nguyên một ngày luôn cuối cùng gấp lệnh lên là cháy tài khoản cháy 400 đô trong vòng đúng một đêm đấy là anh em biết là cái cái sự kinh khủng của nó như thế nào đúng không ạ thị trường tài chính cái bản chất của nó là như vậy nha anh em nó luôn khắc nghiệt như vậy đấy thì cái việc mà đầu tiên ấy mình muốn chia sẻ với anh em không phải là chia sẻ về thế nấy chia sẻ về kiến thức mà mình muốn chia sẻ cho anh em về cái tư duy về cái luật chơi trong thị trường tài chính này trước để cho anh em nắm được đấy chúng ta có tư duy đúng rồi thì anh em áp dụng kiến thức vào chúng ta mới kiếm được tiền được chưa có nhiều anh có nhiều ông mà mình đào tạo cho cho những cái người đấy rất kỹ anh em mình đào tạo về thế nến đào tạo rất kỹ nhưng mà cuối cùng vào sàn vẫn con bạc vẫn cháy tài khoản vẫn mất tiền đấy cho nên là cái kiến thức nó chỉ chiếm một phần thôi quan trọng là cái tư duy của anh em như thế nào về thị trường này cái cách mà anh em đi lệnh nó như thế nào và cách mình quản lý vốn nó như thế nào đúng không ạ mình có chấp nhận là cái việc mà mình bị thu hay không hay là phải cháy tài khoản rồi mới dừng lại đúng không anh em dừng lại thì chỉ có hai lý do thôi đa số tất cả mọi người đều như vậy dừng lại chỉ có hai lý do thôi một là cháy tài khoản mới dừng lại còn hai ấy, là không còn gì để mất nữa thì họ mới dừng lại đúng không ạ Đấy. chứ mình vào thế gấp rồi thì mình không dừng lại được đâu anh em ạ mình vào cái thế gấp lệnh rồi thì mình rất khó để mình dừng lại Đấy. nhưng mà đối với anh em nào đi với Luca ấy, thì anh em sẽ biết được những cái đòn bẩy như vậy nhá đấy là những cái bẫy tài chính anh em được chưa đấy là những cái bẫy tài chính mà anh em cần phải tỉnh táo nhá cho nên là tất cả anh em khi mà đến với Luca ấy, anh em quên hết tất cả các kiến thức anh em đã từng được học đi mình đã từng học rất nhiều ông thầy này thầy kia học kiến thức về BO rất là nhiều nhưng mà anh em phải chấp nhận một cái thực tế đấy gì thị trường BO nó chỉ có 30 giây thôi nó chỉ có một vài kiến thức trong thị trường 30 giây thôi đúng không ạ nó chỉ có một vài thế nến trong thị trường BO giúp anh em kiếm tiền thôi chứ bây giờ học về thế nến ấy nó có cả hơn chục thế nến để anh em học đúng không nhưng mà tại sao trong BO ấy nó chỉ cần bốn thế nến thôi là anh em kiếm được rất nhiều tiền rồi và cứ tập trung vào bốn thầy nến này thôi Đấy, mình cũng mất một tỷ mọi người thấy không Đấy, rất nhiều người tham gia vào đấy mất tiền cho nên đấy là nhớ anh em mà đi cùng Luca sẽ là nhớ anh em nằm trong top 10 phần trăm nằm nằm trong top kiếm được tiền trong thị trường BO này đúng không ạ rồi thì đấy là cái luật chơi của thị trường BO nhé anh em nhé <clears throat> và tiếp theo mình muốn nói đó là cái quy tắc hoạt động của cái nhóm này đó là gì cái nhóm này ấy, Luca lập ra để tìm những anh em đồng hành cùng với mình và Luca sẽ đồng hành cùng với anh em Đấy, bám sát anh em theo sát anh em luôn đến khi nào mà anh em có tiền thì thôi đến khi nào anh em kiếm được tiền trong video này thì thôi Đấy, được chưa đây sẽ là những anh em mà nòng cốt của mình trong cái giai đoạn này nhé anh em nhé trước đấy là mình đã đào tạo ra một top rồi một top anh em kiếm được tiền rồi và bây giờ mình không cần phải chăm sóc hay không cần phải tách kê họ nữa đấy để họ tự chạy thôi họ tự kiếm tiền thôi tại vì họ quá rành cái thị trường này rồi Đấy, và bây giờ là sẽ là cái top nhóm thứ hai mà Luca sẽ trực tiếp Luca dẫn dắt anh em hướng dẫn cho anh em Đấy, đồng hành cùng với anh em đúng không ạ đó và Luca sẽ thường xuyên mở những cái buổi zoom đào tạo để chia sẻ thêm kiến thức Đấy, một buổi zoom thì không thể nào mà chia sẻ hết đâu anh em ạ Nhá, sẽ có những cái buổi zoom tiếp theo để chia sẻ kiến thức cho anh em rồi thứ hai đấy là cái quy tắc là anh em chơi là chúng ta chơi bằng tài khoản thực không chơi bằng demo nhá chơi bằng tài khoản thực không chơi demo vốn lớn đúng không vốn lớn cất đi đấy mang vốn bé vào rồi 100 đô 200 đô thôi là đủ giao dịch rồi chơi bằng tài khoản thực mỗi ngày báo cáo kết quả lên đúng không thắng hay thua gì cũng phải báo cáo không được giấu nha anh em nhé thắng hay thua gì cũng phải báo cáo kết quả đấy tại vì những anh em mà bị thua ấy những anh em mà đang gặp vấn đề mình sẽ zoom trực tiếp tức là chúng ta sẽ zoom một một mình lên sàn để mình trực tiếp mình hướng dẫn cho anh em luôn nhá trực tiếp hướng dẫn cho anh em luôn đấy thắng thua gì cũng phải gửi kết quả được không ạ tại vì anh em phải hiểu ấy khi mà anh em chơi demo ấy anh em có chơi một triệu đô demo ấy thì nó cũng không bằng một đô tài khoản thực nhá đô ít được nha em nhá đô ít được nhá anh đâu có yêu cầu đô nhiều đâu anh đâu có yêu cầu là anh em vào một lệnh 50 đô 100 đô đâu đô ít cũng được nhưng mà bắt buộc phải chơi bằng tài khoản thực tại vì anh em có chơi một triệu đô demo ấy, thì cũng không bằng một đô tài khoản thực đúng không ạ chơi tài khoản thực thì anh em mới nhớ được cái lệnh đấy còn chơi demo ấy chúng ta hết tiền đúng không ấn bơm một cái là bơm xong rồi đúng không bơm một cái reset về 1.000 đô rồi còn chơi tài khoản thực làm gì anh em bơm được đúng không ạ cho nên là anh em vào lệnh nào thì anh em sẽ nhớ luôn cái lệnh đấy và sau này chúng ta không bao giờ vấp ngã bởi những cái lệnh như vậy nữa nhé rồi thì đó là những cái quy tắc khi mà chúng ta hoạt động trong nhóm này Đấy, mà mình muốn chia sẻ trước cho anh em để anh em nắm bắt được cái quy tắc ok không ạ rồi nha Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta bước vào cái nội dung chính của cái buổi dung ngày hôm nay đấy là cách để mà chia vốn như thế nào cho hiệu quả và cách đi lệnh như thế nào cho hiệu quả kiến thức nó chỉ một phần thôi kiến thức thì mình sẽ chia sẻ ở cuối giờ nhá còn bây giờ chúng ta sẽ tìm tới cái phần mà cách mà mình đi vốn trước đúng không ạ Ok, anh em thấy cái bảng trắng mà Luca chia sẻ cho anh em. Đây nhá, cái bảng trắng này nhá. <clears throat> ok, mọi người thấy mọi người comment là uh, số 1 cho mình biết đi mọi người. Ok, thấy cái bảng trắng này rồi đúng không ạ? Đấy. Có rất nhiều anh em vào với Luca, nhảy vào với Nabi là vốn rất nhiều, đấy kêu là Luca ơi bây giờ anh có 5.000 đô này anh đưa cho em 5.000 đô em ờ, cầm đấy em chơi cho anh mỗi ngày lãi 100 200 đô được không Luca đấy, mình từ chối thẳng luôn mình từ chối thẳng luôn nha anh em nhé tại vì ấy, khi mà mình cầm tiền của người khác mình chơi ấy, thứ nhất là rất áp lực rất tâm lý và thứ hai mình chẳng được cái lợi gì cả đúng ạ mình hướng dẫn cho anh em cách để anh em tự chơi anh em tự kiếm tiền chứ mình không ủy thác mình không bảo hiểm vốn nhá không ủy thác không bảo hiểm vốn đấy đưa cho anh em cần câu để anh em câu và khi mà anh em biết cách kiếm tiền rồi thì anh em kiếm tiền bền vững luôn chẳng cần phụ thuộc vào mình nữa chẳng cần phụ thuộc vào bất cứ ai nữa ok không ạ những gì mình có mình sẽ chia sẻ hết cho anh em cho anh em trong cái cộng đồng này anh em yên tâm Đấy, mình chẳng giấu bất cứ cái gì cả đúng không ạ anh em kiếm được tiền là mình sẽ kiếm được tiền nhá Rồi chúng ta trao đổi giá trị win-win đúng không ạ rồi bây giờ vốn này, vốn anh em 5.000 đô, 4.000 đô, 3.000 đô, 2.000 đô, 1.000 đô cất hết đi nhá. Ông nào vào đây vốn lớn ấy, vốn 500 đô đổ lại. Vốn lớn nhá, vốn lớn. Đấy, vốn cao nhất là 500 đô nha anh em nhá. Còn đa số chúng ta vào 100 đô, 200 đô là được rồi, không cần phải vào nhiều đâu. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ đi lệnh như thế nào và chúng ta chốt lại lỗ như thế nào? Anh em xem mình trên live anh em biết đúng không? Mình đi mình không bao giờ gấp lệnh đấy có những đoạn thị trường nhá Luca trade Luca thua ba lệnh liên tiếp bốn lệnh liên tiếp nhưng mà mình vẫn không gấp lệnh như những ông khác là các ông gấp lệnh rồi đúng không như những ông khác đấy là gấp lệnh rồi nhưng mà đối với riêng mình ấy, mình chơi thị trường này quá lâu rồi và mình không bao giờ mình gấp lệnh mình đi đều vốn nhá và một lệnh mình đi ấy, là hai phần trăm đấy và sau cái lần mà thua ba bốn lệnh đấy anh em quan sát anh em biết đấy, là mình thắng liên tiếp 90 lệnh luôn đó. và khi mà Luka chơi ấy, Luka không thua được nhé không thua được đấy và sẽ có những cái lần mà mình bị âm chứ đúng không ạ sẽ có những cái phiên mà mình âm bốn năm cây liên tục chứ nhưng mà đừng có vì những cái lần đấy mà nó khiến cho tài khoản của mình bị cháy nhé mọi người nhé chúng ta phải giữ cái đầu lạnh ví dụ như hôm nay đúng không mình vào kiến thức nó đi sai nó bẻ mình đấy, mình lót bốn năm lệnh liên tiếp thì mình dừng lại tí nữa thị trường đẹp mình có thể lấy lại đúng không còn hơn cái việc mà anh em thua 4 năm lệnh liên tiếp rồi anh em gấp lệnh lên anh em gấp lệnh trong cái đoạn thị trường xấu cái thị trường xấu nó đã cho mình thua 4 năm lệnh rồi mà anh em còn gấp lệnh trong cái đoạn thị trường xấu nữa thì làm sao anh em kiếm được tiền đúng không ạ và đó là tâm lý chung của tất cả mọi người nhá cho nên anh em phải tư duy anh em phải thoát khỏi được cái tâm lý đấy đúng không ạ nói thì rất đơn giản nhưng mà khi mà áp dụng ấy thì nó rất khó nhá vào thế thua rồi thì dừng lại rất khó đấy cho nên là anh em ấy anh em khi mà mỗi lần anh em gấp lệnh ấy thì anh em nhớ đến câu này câu này của Luca chia sẻ đấy gì đấy là mình sẽ kiếm tiền trong đoạn thị trường tiếp theo còn hơn là mình không còn kiếm được tiền nữa nha anh em nhé anh em nhớ lại câu này nhé đấy, đấy là câu mà nó đi cùng Luca suốt quãng thời gian mình kiếm tiền anh em ạ được chưa đấy, vốn 500 đô thì mình đi lệnh như thế nào mình sẽ đi lệnh hai phần trăm đổ lại đúng không ạ tức là 500 đô một phần trăm là 5 đô đúng không một phần trăm của 500 đô là 5 đô đấy tức là mình sẽ đi lại 10 đô nhé anh em 10 đô đổ lại được không ạ đấy vốn 200 đô cũng như vậy vốn 200 đô ấy 200 đô thì mình sẽ đi lệnh bao nhiêu ạ 4 đô đổ lại đúng không mọi người đấy rồi vốn 100 đô thì sao vốn 100 đô thì mình sẽ đi lệnh đấy là 2 đô đổ lại tức là mình sẽ linh động anh em đánh đánh theo nến ấy thì anh em sẽ phải linh động nhá mình không đánh theo xác suất nha anh em nhé cho nên là không phải đi một hai phần trăm một hai phần trăm ba bốn phần trăm gấp lên gấp lên như vậy à, anh em đánh theo nến thì anh em phải linh động ví dụ như lệnh nào đẹp lệnh nào anh em thấy tỷ lệ thắng cao 80 phần trăm thì anh em đi một lệnh hai phần trăm còn lệnh nào mà anh em cảm thấy nó không tự tin đấy tỷ lệ win nó tầm 70 phần trăm thì anh em đi một phần trăm thôi đúng không ạ trong bill ấy thị trường nó liên tục nó chạy và sẽ liên tục có những cái lệnh đẹp để cho mình vào đấy có những cái lệnh đẹp để cho mình vào nhá ok chưa mọi người nắm được về cái phần 4 này chưa cái này nó bán cho cô Hà gì con nó bán cho cô Hà gì có ai có ý kiến gì không nhỉ Khang Hồ ơi em em ờ, em mở mic anh thấy em mở mic này em có ý kiến gì không u, u mất bảng trắng à. này, ờ, không không, không, không mất bảng trắng à? mọi người có đang thấy không mọi người Dũng ao lên. Mọi người có đang thấy cái bảng trắng mà mình ờ, vẽ trên này không mọi người? Có đúng không? Vậy em em ao ra rồi em vô lại nhá, duyệt cho. <clears throat> ok đúng không? Mọi người nắm được quy tắc rồi đúng không ạ? Cứ đánh 2% đổ lại nhá, lệnh nào đẹp đi 2%, lệnh nào xấu đi 1%. Đó, lệnh nào không đẹp thì đi 1% thôi nhá, còn lệnh xấu bỏ qua đánh theo nến là anh em phải được lựa chọn lệnh anh em sẽ được lựa chọn lệnh để mà anh em trade ok chưa đó là cách mà mình đi lệnh nhá rồi tất cả mọi người đều nắm được về cách đi lệnh rồi đúng không đấy mọi người chụp lại cái màn hình này nhé có bạn nào uh, chụp lại cái đoạn màn hình này giúp Luca xong đó gửi lên nhóm nhé ok chưa rồi chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo ha à về cái phần chốt lãi thì sao về cái phần chốt lãi đấy là những anh em mà đi cùng Luca ấy. có những anh em một ngày kiếm 15 phần trăm 20 phần trăm đơn giản là những anh em đi quá cứng rồi thì anh em kiếm được 15 20 phần trăm một ngày và anh em thử hình dung mình đặt một bài toán như này ở trong đây uh, có anh anh Tuấn đúng không anh Tuấn là có tham gia về chứng khoán tham gia về chứng khoán thì trong chứng khoán anh em ạ để mà kiếm lợi nhuận 20 phần trăm một năm ấy nó là con số rất lớn rồi trong chứng khoán nhé trong đầu tư nhé để mà kiếm được lợi nhuận 20 phần trăm một năm ấy nó là con số quá tuyệt vời nó là con số rất lớn rồi đúng không ạ bây giờ chúng ta gửi tiết kiệm ngân hàng thì lãi suất có bao nhiêu phần trăm đâu anh em đúng không lãi suất có tầm 6 7 phần trăm 8 phần trăm mà anh em chưa tính cái phần trăm lạm phát nữa thì lãi suất của nó rất ít đúng không ạ đấy và trong thị trường BO này kiếm tiền dễ cho nên là nhiều người rất ham này rất ham đầu tư chứng khoán có 20% lợi nhuận một năm mà đúng không nhưng mà BO này anh em có thể kiếm 20% một ngày nhá một ngày đấy là lý do tại sao mà Luca không chơi forex hay là Luca không chơi uh, bên uh, uh, chứng khoán bên crypto bên future mà mình lại chơi BO tại vì đơn giản đấy mình mất tiền BO quá nhiều rồi và cái lợi nhuận mà mình kiếm được từ BO nó còn nhiều hơn nữa nhá đấy anh em thử hình dung này mỗi ngày kiếm 5 đến 10 phần trăm nhá mỗi ngày kiếm 5 đến 10 phần trăm lợi nhuận nhưng mà chúng ta kiếm đều đúng không ạ chúng ta kiếm đều và những anh em mà đi cùng mình ấy phải chấp nhận một cái là gì sẽ có những ngày anh em bị thua sẽ có những ngày anh em bị thua nhưng mà chúng ta chỉ thua trong cái phạm vi từ 5 đến 10 phần trăm thôi đúng không ạ Đấy, giới hạn lắm là 15 phần trăm chỉ thua trong khoảng đấy thôi 5 đến 10 phần trăm là an toàn nhất và anh em cứ áp dụng những kiến thức mà Luca chia sẻ anh em cứ làm theo cái lộ trình của mình anh em chơi một tuần đi thì anh em thắng được 5 ngày thua hai ngày hoặc là thắng 4 ngày thôi mình cho là tệ lắm là thắng 4 ngày thua ba ngày đấy, thì anh em trừ ra đây anh em còn lại được một ngày đúng không một ngày anh em lại 10 phần trăm lại 5 phần trăm đi cho là một ngày một tuần anh em lại được 5 phần trăm đi một tháng anh em lại được 20 phần trăm thì bây giờ mình hỏi anh em ấy có công việc đầu tư nào mà một tháng lại được 20 phần trăm không tất nhiên là sẽ có nhưng mà cái tỷ lệ rất ít nha anh em nhé Đấy, một tháng kiếm 20 phần trăm phải gọi là con số cực kỳ lớn rồi và anh em phải chấp nhận một cái tư duy như vậy ok không ạ chứ vào đây anh em đừng mong một ngày kiếm 15 20 phần trăm hoặc là 50 phần trăm hoặc là 100 phần trăm lợi nhuận không có chuyện đấy đâu nhé mình không vẽ cho anh em một con đường quá màu hồng trong thị trường bio này nhá và nhớ anh em mà đi cùng mình ấy toàn anh em chơi đỉnh đấy, đa số là anh em ngày nào cũng thắng một tuần chơi tháng sau 7 ngày anh em cứ áp dụng đúng kiến thức của mình anh em biết một ngày chơi tháng sau 7 ngày liên tục đấy ông nào tệ lắm đến tháng được 5 ngày lợi nhuận cứ chốt lãi một ngày 5 đến 15 phần trăm đúng không ạ cho nên là đó là cái tư duy mà anh em cần phải biết anh em đừng có vào đây mà có mong muốn là làm giàu nhanh nhá mỗi ngày 5 đến 10 phần trăm nó là con số rất lớn rồi anh em ạ được chưa vốn 100 đô kiếm một ngày 5 đến 10 đô Đấy, 15 đô vốn 200 đô để kiếm ngày 20 đến 30 đô ok không anh em đó đó là cách mà mình về bờ nhé anh em nhé trong 3 tháng mình về bờ đấy và ba tháng đấy là 3 tháng mình cực kỳ kỷ luật cực kỳ duy trì đấy, cứ áp dụng đúng kiến thức mà chơi đúng không ạ chốt lại đúng target đúng target chốt lại đúng target chốt lỗ anh em đầu tư cũng như vậy mà anh em chơi forex anh em chơi chứng khoán cũng như vậy mà nó sẽ có những cái target chốt lỗ chứ đúng không ạ rồi đó và một ngày mình sẽ chơi bao nhiêu lệnh một ngày mình chơi Đấy, tối đa 20 lệnh nha anh em nhé trước mắt là anh em chơi tối đa 20 lệnh sau này anh em chơi cứng rồi anh em có thể nâng cái số lệnh này lên thành 30 hoặc là 40 nhưng mà trước mắt anh em chơi cho mình 20 lệnh đúng không ạ anh em cứ đếm anh em chơi cho mình 20 lệnh nhé ông nào chơi tốt thì có thể chơi hơn nhưng mà an toàn nhất là trong 20 lệnh được không ạ đấy và trong 20 lệnh này cứ vào đúng những cái lệnh mà nó tỷ lệ thắng cao rồi anh em nó tỷ lệ thắng cao thì anh em vào nhá đấy và mình đi đều lệnh đó đi một hai phần trăm một hai phần trăm không bao giờ bị cuốn nhá có nhiều anh em ôm sàn cả ngày xong cuối cùng chơi hỏi kết quả như thế nào vẫn chốt âm à, hôm nay em chơi em chốt âm anh ạ hoặc là em lại năm phần trăm lại được hai phần trăm đúng không làm như vậy rất vất vả anh em nhé ôm sàn cả ngày xong cuối cùng chốt lại chẳng chốt lại được gì mà mình mất thời gian mình chẳng có thời gian để mình làm việc khác đối với Luca bây giờ mình một ngày mình vào sàn khoảng một tiếng đổ lại thôi nhưng mà mình đủ kiếm từ mấy ngàn đô rồi đúng không ạ rồi đấy là cách mà mình chơi và mình đi lệnh nhá anh em nắm được về cái phần này chưa anh em nắm được rồi thì anh em comment số 2 còn anh em nào chưa nắm được thì anh em comment số 0 nhé cho Luca biết nha anh em nhé ok <clears throat> đấy thì mình có một cái group gọi là group mua bán USDT mua bán đô đấy thì tí nữa kết thúc zoom này Luca sẽ gửi cho anh em để anh em mua bán đô để thanh khoản chúng ta thanh khoản qua cái nhóm đấy hoặc là mua đô thì chúng ta mua qua cái nhóm đấy nhá Luca sẽ hỗ trợ về cái vấn đề này và sẽ cố gắng để một cái giá tốt nhất cho anh em để mà anh em giao dịch anh em mua bán rồi ok đấy thì đấy là cách mà mình đi vốn như thế nào cho nó hiệu quả rồi còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ về cái phần quan trọng nhất đấy là về phần nến về thị trường trong BO này ok ạ Luca nói trước là mình không chia sẻ về xác suất nha anh em nhé mình không chia sẻ về xác suất bóng nước mình không chia sẻ về cái uh, gọi là copy trade phát bot cho anh em đấy mình chia sẻ những kiến thức thực tế nhất để mà anh em áp dụng kiến thức về thị trường ban đầu nghe ban đầu nghe dung thì có vẻ là anh em sẽ không hiểu đấy sẽ khó đấy. đấy học một lần chắc chắn chưa hiểu hết đâu học đi học lại nhá học nhiều lần vào học ba bốn lần đấy, chỗ nào chưa hiểu nữa thì anh em cứ nhắn tin cho Luca Luca sẽ hỗ trợ cho anh em ok chưa rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ một cái màn hình ở trên sàn để cho anh em mình uh, thấy nhá Ok mọi người thấy cái hình mà Luca chia sẻ chưa? Đây là hình sàn nhé. Đây là hình sàn nhé mọi người. Thấy rồi đúng không ạ? Anh em nào thấy comment số 1 cho mình biết nào. Ok. Rồi thì đây là cái sàn. Thì sàn nó liên tục nó chạy. Thì đầu tiên mình muốn anh em biết đấy là trong thị trường này khi mà anh em vào sàn thì anh em phải nhìn được thị trường, nhìn được mức giá, xem là thị trường đi như thế nào để mà anh em chơi nhé chứ không phải là vào đây bật bóng nước ra chơi đây như vậy là sai chơi với Luca không cần bật bóng nước và quên hết tất cả các kiến thức anh em đã từng được học đi nhá và có một lưu ý nữa đó là gì đấy là anh em quên luôn cái số âm của anh em đi anh em đi với mình đúng không anh em đang bị âm bao nhiêu chúng ta quên đi, đi. chúng ta tạm quên thôi nhá tạm quên đi tại vì khi mà anh em còn nghĩ đến số âm ấy là anh em chơi cực kỳ tâm lý cực kỳ áp lực được không ạ chơi cực kỳ tâm lý luôn cho nên là bây giờ coi như là mình mới vào thị trường BO đi mình là một trang giấy trắng mình mang vốn 200 đô ra đây mình chơi đấy và mình kiếm tiền từ 200 đô này ok anh em nhá rồi thì đầu tiên mình muốn anh em nắm được ấy đó là thị trường thì trong thị trường BO hay là trong bất cứ thị trường nào vậy đấy, thứ nhất là nó sẽ thị trường đi lên đúng không chúng ta gọi nó là thị trường tăng thứ hai thứ hai là gì ạ thứ hai là thị trường giảm đấy, chúng ta gọi là thị trường đi xuống giống như Bitcoin này Bitcoin hiện tại đang giảm này từ 6 mấy ngàn mà bây giờ còn có 16 ngàn đối với anh em thứ ba là thị trường đi ngang thị trường đi ngang thì chúng ta gọi một tên gọi chung đó là sideways và thị trường đi ngang là thị trường tích trữ giá tức là nó tích trữ giá đấy và trong cái thời điểm hiện tại của sàn BO ấy, là 80% nó sideways rồi nhé anh em nhé 80% là sideways rồi còn 20% là ra xu hướng và trên đấy thì trên nó là một cái kiến thức rất là thú vị mà mình muốn chia sẻ với anh em trong cái buổi Zoom sau nhé có thể là ngày mai hoặc là ngày mốt đây mình sẽ sắp xếp, thời gian để mình chia sẻ cho anh em về cách bắt trên và cái tín hiệu bắt trên để anh em đu được những cái lệnh đầu tiên và anh em tự tin anh em đu trên chứ không phải là bẻ trên đúng ạ còn bây giờ ấy, hôm nay chúng ta sẽ học tập trung chủ yếu về thị trường sideways à, chúng ta áp dụng trong thị trường sideways như thế nào cho nó hiệu quả và những cái thế nến nào trong sideways giúp cho anh em kiếm tiền ok không ạ rồi đầu tiên này đầu tiên mình muốn anh em nắm được về thị trường đúng ok cho anh em đấy xu hướng tăng xu hướng giảm và sideways nó chỉ có ba kiểu thị trường này thôi lặp đi lặp lại và đoạn thị trường hiện tại đang là thị trường sideways đấy. bây giờ mình sẽ bàn về sideways trước nha thứ hai đó là cản giá cản giá là gì cản giá là những cái đường kẻ mờ trên cái thị trường BO này này anh em này đấy anh em thấy không những cái đường kẻ mờ này giá là 16.160 này Đấy, giá tiếp theo là 16.180 này thì từng cái giá này nó sẽ có một cái đường kẻ mờ đấy vậy thì tác dụng của cái đường kẻ mờ này là gì và tại sao nó lại có cản giá trong thị trường bio thì cái cản giá này ấy, mọi người nghe cái tên thôi là mọi người biết rồi đúng không cái cản nó là một cái cái gọi là một cái bức tường nó là một cái lực cản của cây nến đấy thì mọi người cứ lưu ý này khi mà khi mà cây nến này nó chạm vào cản giá này thì nó sẽ có xu hướng nó bật ngược lại ok không ạ đấy mọi người lưu ý, mọi người nhìn này đấy khi mà những cái nến này nó đâm xuống cái cản giá này thì nó sẽ có một cái lực tác động lên cái nến đó khiến cho nó bật ngược lại ok không ạ cho nên đó là lý do mọi người thấy là tại sao này có nhiều cây nến này nó chạm vào cản giá nó lại rút râu lên nhá nó chạm vào cản giá nó lại rút râu lên đấy ok chưa thì cái cản giá này là một trong những yếu tố rất quan trọng mà mọi người có thể áp dụng để mọi người vào lệnh được nhá và nó sẽ có những cái thế nền đặc biệt dành riêng cho cản giá Đấy, cho nên là anh em cứ tập trung vào cái phần này tí nữa mình sẽ chia sẻ về những cái thế nền đặc biệt và những thế nền đấy là thế nền giúp cho mình kiếm tiền đấy, tỷ lệ tháng 80 phần trăm anh em gặp những thế nền này là tha hồ kiếm tiền này vào 10 lệnh thì tháng được 8 lệnh rồi ok không ạ đấy nhá rồi giống với, ví dụ như cái đoạn cản giá mà nó ở trên này đi đoạn thị trường hiện tại thì nó không có cản giá đâm nhiều nhưng mà ví dụ cái đoạn cản nhán này đi 16.240 này thì khi mà cây nến nó đi lên mà nó chạm cản giá ví dụ cây nến này đi nó đi lên nó chạm cản giá thì nó sẽ có xu hướng như thế nào anh em nó sẽ bật xuống lại đúng không ạ nó sẽ có xu hướng nó bật xuống lại đấy, đấy là thói quen của cây nến này đấy là thói quen của nhà đầu tư rồi tại vì cản giá nó là mức giá mà các nhà đầu tư họ mong muốn mua vào hoặc là bán ra cái quy tắc chia sẻ của Luca đó gì mình không vẽ cho anh em quá nhiều không nói quá nhiều về lý thuyết tại vì nói quá nhiều về lý thuyết ấy, anh em sẽ bị loạn kiến thức bị rối kiến thức và anh em chỉ cần nắm được những cái đơn giản nhất thôi và tập trung vào nó thôi là anh em ra tiền rồi nhá đấy là cách mà mình giúp một cái cộng đồng đi trước kiếm ra tiền và bây giờ mình vẫn tiếp tục mình áp dụng đối với anh em tại vì bây giờ ấy có nói về lý thuyết ấy, thì mình nói hai tiếng đồng hồ chắc chắn không bao giờ đủ đấy, thậm chí là 4 tiếng đồng hồ chắc chắn không bao giờ đủ mà viết rất là nhiều đấy, chia sẻ như vậy thì anh em không nắm được anh em sẽ bị hoang mang bị rối kiến thức cho nên là áp dụng những cái mà nó đơn giản nhất rõ nhất cho anh em dễ hình dung ok chưa Đấy, cạn giá khi mà nến chạm cạn giá nó sẽ có xu hướng như nào anh em anh em comment cho mình biết nào khi nến chạm cản giá thì nến có xu hướng như thế nào ạ anh em comment nhé ai cũng comment nhé tất cả mọi người đều comment nhé ok bật ngược lại Ok, đa số anh em là đều bật ngược lại. Đấy, câu trả lời rất chính xác. Đấy, khi nến chạm cản giá thì nến nó có xu hướng nó bật ngược lại nhé mọi người nhé. Đấy, nó có xu hướng thôi nhá, chứ không phải là chắc chắn 100% nó bật ngược lại đâu. Tại vì cản giá nó có thể đâm xuyên qua được nhưng mà mọi người phải hình dung ấy khi mà nến ấy nó có dấu hiệu nó đâm xuyên qua cản giá rồi đấy ví dụ như đây khi mà nến này ví dụ như đây là cái nến nhá nó chạm cản giá này đấy nó đứng lại một lúc này xong nó đâm xuyên qua cản giá luôn thì mọi người phải hiểu ấy là cái cản này nó bị lủng rồi nó không thể nào nó giữ chân cây nến được nữa và những cây nến sau ấy nó sẽ có thói quen là nó sẽ tiếp tục đi lên luôn đúng không ạ chứ nó không có dấu hiệu nó xuống đâu nó đã đâm xuyên con cản rồi thì nó sẽ có dấu hiệu nó đi lên luôn đúng không anh em đấy nhá đó là thói quen của cái nến trong thị trường tài chính thì không có gì 100% cả không có gì chắc chắn 100% cả có thể là khi mà nó xuyên cản rồi nó vẫn sẽ đi xuống nhưng mà cái tỷ lệ nó đi xuống rất ít nhá rất ít đấy đa số là xuyên qua cản rồi thì lúc này ví dụ như cây nến này đi xuyên qua cản thì lúc này mình sẽ ưu tiên tăng tại vì nó đã xuyên qua cái cản giá rồi đúng không ạ thì mình sẽ ưu tiên tăng nhá khi mà anh em thấy ấy, nến nó cứ chạm cản giá nó bật lại chạm cản giá bật lại thì rõ ràng là cái cản giá nó rất cứng nhưng mà khi mà nến nó đâm xuyên qua cản giá rồi thì những cái nến tiếp theo nó sẽ có xu hướng là nó đi qua luôn cái cản giá đúng anh em đấy mình chia sẻ như vậy anh em dễ hình dung đúng không anh em mình nắm được về cái phần cản giá đấy chưa rồi ok nhá đấy thì đấy là cản giá thứ hai là trong thị trường tài chính trong thị trường BO này thì sẽ có hai dây MA chính một là dây MA đỏ hai là dây MA xanh vậy thì dây MA đỏ và dây MA xanh là gì và nó có tác dụng gì dây MA đỏ ấy, nó là đường trung bình của 5 cây nến còn dây MA xanh nó là đường trung bình của 10 cây nến đấy thì bây giờ mà anh em hình dung anh em hình dung đơn giản như này thôi cái dây MA đỏ này nó gọi là xu hướng ngắn hạn của thị trường còn cái dây mã xanh này nó là xu hướng dài hạn của thị trường tức là cái dây mã xanh này nó là đường trung bình của thị trường nha anh em nhé cái dây mã xanh này, này nó là xương sống của thị trường nó là đường trung bình của thị trường rồi còn cái dây mã đỏ này nó chỉ là cái xu hướng ngắn hạn thôi và khi mà cái dây mã đỏ này nó nằm trên dây mã xanh này thì chứng tỏ cho mình một điều đấy ạ đấy là thị trường đang có dấu hiệu đi lên đúng không đúng không mọi người tại vì cái xu hướng ngắn hạn này nó đang nằm trên cái đường trung bình của thị trường này thì lúc này ấy, nó cho chúng ta một cái tín hiệu là thị trường đang đi lên đúng không ạ và khi mà thị trường đi lên rồi ấy, thì mình chỉ có hai cái điều kiện để mình vào lệnh thôi một là bắt lệnh tăng hai là bỏ qua tuyệt đối không vào lệnh giảm đúng không ạ một là bắt lệnh tăng hai là bỏ qua tuyệt đối không vào lệnh giảm tại vì sao tại vì thị trường đang đi lên mà anh em thị trường đi lên nên ưu tiên trả kết quả tăng mà anh em vào lệnh giảm mà cháy tài khoản à đúng không có nhiều ông tại sao mà ra một cái chế tăng rất là dài mới mấy lệnh tăng liên tiếp nhưng mà ông toàn đề đỏ ông bắt xác suất chỉ đỏ anh toàn đề đề đỏ ông bắt Đấy, thì anh em hỏi là lý do tại sao anh em không cháy tài khoản đúng không Đấy. cho nên là về cái xu hướng ấy về cái trên ấy thì mình sẽ dành một buổi zoom hôm sau để mình chia sẻ còn bây giờ mình muốn tập trung vào cái thị trường xe quay trước nhưng mà mình muốn anh em nắm được về cái phần này trước ok chưa dây mà đỏ nằm trên dây mà xanh cái xu hướng ngắn hạn của nó đang nằm trên cái trung bình của thị trường thì tức là cái thị trường đang đi lên đúng không ạ còn khi mà cái dây mà đỏ này này nó nằm dưới đường trung bình của thị trường thì sao Đấy, nó nằm dưới màu xanh này mà đỏ nằm dưới màu xanh thì thị trường nó đang đi xuống và khi mà thị trường đi xuống thì anh em thấy không đấy cái đoạn này này thị trường bắt đầu đi xuống này thì nến nó sẽ ưu tiên trả cho mình kết quả đỏ nhá nền ưu tiên trả cho mình kết quả đỏ ok chưa đó là lý do tại sao này trong cái đoạn này toàn kết quả đỏ chỉ đúng hai cái lệnh xanh đấy và mọi người thấy không nến chạm cản giá này rút lên này đúng không ạ nến chạm cản giá rút lên này đấy ok cho mọi người cái kiến thức thị trường BO ấy nó rất là đơn giản nhưng mà không phải ai cũng biết được đó và những cái kiến thức này mình đã từng mất rất nhiều tiền để mình học cho nên là hôm nay mình muốn tạo cộng đồng mình chia sẻ cho anh em miễn phí cho nên anh em học phải trăm tập trung nhá đấy anh em mình nắm được về hai dây mà chưa anh em mình nắm được rồi anh em comment chữ uh, ờ, MA cho Luca biết nhé đây hai dây MA nhé anh em rồi dây MA đúng không ạ <clears throat> ok chưa đấy rồi hai dây MA rồi rồi thứ ba là gì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em về nến này thứ nhất là cản giá đúng không thứ hai là dây MA thứ ba bây giờ mình chia sẻ cho anh em về nến này trong thị trường BO ấy, nó sẽ có những thế nến giúp anh em kiếm tiền nhé nó sẽ có những thế nến rất đẹp giúp anh em kiếm tiền nhưng mà cái buổi zoom hôm nay mình muốn anh em tập trung vào hai cái thế nến trước và mình sẽ không nói nhiều về lý thuyết mình sẽ nói về thói quen của cái nến này được chưa đầu tiên ấy đó là cái nến này những cái nến đút râu anh em gặp rất nhiều trong thị trường đúng không ạ những cây nến mà có râu như này anh em gặp rất nhiều trong thị trường đúng không thứ hai là cây nến như này Đấy. nó dài và nó không có râu hoặc là có một tí râu này, một ít râu này. Đấy. hai cây nến này anh em gặp rất nhiều trong thị trường đúng không Đấy. đây này đúng không đóng đặc này Đấy. rút râu này gặp rất nhiều trong thị trường đúng không anh em trong bill anh em gặp hai cây nến này rất nhiều và hai cây nến này ấy, anh em biết được cái quy tắc hoạt động của cây nến này ấy, thì anh em sẽ kiếm được tiền nhá thì anh em sẽ kiếm được tiền đấy thì hai cây nến này là như thế nào bây giờ mình sẽ nói về cái thói quen của từng cây nến này đầu tiên là cây nến rút râu này thì những cây nến này anh em ạ khi mà xảy ra một cây nến này ví dụ cây này là cây order đi thì cái cây nến sau ấy nó sẽ có thói quen nó lấp đầy cái râu của cây nến này đúng không ạ nó sẽ có thói quen nó lấp đầy cái đầu cây nến này tại sao nó lại lấp đầy vậy tại vì cái tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư thôi trong đây có có anh ờ, anh Tuấn Anh ờ, tham gia về chứng khoán anh biết đúng không ạ đây là tâm lý của tất cả các nhà đầu tư nhá cho nên là nó hình thành được cây nến này chứ mình không có, không có chém gió ra nhé anh em nhé anh em lưu ý tại vì tâm lý của nhà đầu tư là sao khi mà cái giá cái giá của cây nến ấy nó lên tới đây này nó lên tới đỉnh điểm là lên tới đây này đúng không ạ cái giá của cây này nó lên đỉnh điểm lên tới đây Đấy. và lên tới đây là đúng cái lúc mà cái lượng người mua ở trên này đúng cái giá của họ rồi họ muốn bán ra cái nền đấy họ muốn bán ra cái giá đấy ví dụ bán ra bitcoin đi thì cái giá nó sẽ tụt xuống đây đấy. và khi mà giá nó tụt xuống đây rồi thì ở đây nó sẽ có một cái tâm lý của các nhà đầu tư đấy, họ thấy là cái giá bitcoin hiện tại nó đang giảm quá rồi cho nên là họ sẽ mua vào Đấy, và khi mà mua vào thì cây nến nó sẽ lấp đầy cái râu nến cây này đâu ạ đấy thì đấy là cái phần lý thuyết rồi và mình không chia sẻ về quá nhiều về lý thuyết đâu anh em cứ áp dụng những cái này anh em biết đúng không ạ Đấy, anh em cứ áp dụng những cái này nhá cây nến đút râu thì cây nến sau ấy nó sẽ có thói quen nó lấp đầy cái râu này anh em ok cho anh em Đấy, đây là thói quen của cây nến nhá rồi cái trường hợp thứ hai đó là cây nến đóng đặc cái nền đóng đắc là một cái nền dài như này và khi mà xảy ra cái nền đóng đắc này ví dụ như đây là một cái nến màu xanh đi đây cái nền đóng đắc tăng đi nó dài như thế này đúng không ạ cái nền đóng đắc là nó phải dài nha anh em nhá ít nhất là nó phải dài tầm này này ít nhất là nó phải dài tầm cái nến này này và nó không được có râu hoặc là có râu rất ít thôi đây có râu rất ít thôi thì cái thói quen của cái nến ấy là cái lệnh tiếp theo nó trả cho mình một lệnh ngược màu đúng không ạ thói quen của nền là lệnh sau nó sẽ trả cho mình một lệnh ngược màu ok anh em đấy ví dụ như đây đây là một cây nến lên tăng rất đẹp rồi lên tăng rất cao rồi đóng đặc rồi thì cây nến tiếp theo nó sẽ trả cho mình đấy, nó sẽ có thói quen nó sẽ có xu hướng nha anh em nha, không có gì một trăm phần trăm cả thì cái tỷ lệ mà nó trả đỏ cho mình rất cao ok anh em đấy anh em cứ hình dung cây nến này đấy, hoặc cây nến này đi nó quá xa ma rồi nó đóng đặc này nó dài anh em thấy nó dài không đây những, cây nến này này được chưa đó những cây nến mà to to dài dài ấy, mọi người nhá đấy. được chưa thì cái tỷ lệ mà nó trả ngược màu rất cao ok anh em anh em quan sát trong thị trường bo anh em cũng biết về những cái này đúng không anh em cũng nắm được về những cái này rồi, rồi đúng không nhưng mà ngày hôm nay mình chia sẻ thì anh em nắm kỹ hơn thôi đấy và buổi hôm nay mình muốn anh em Luca muốn anh em tập trung vào hai cái thế nến này trước để mà anh em kiếm tiền trước được chưa đấy và hai thế nến này khi mà anh em áp dụng trong thị trường sideways rồi ấy, là chúng ta kiếm cực kỳ nhiều tiền luôn nhá Ok anh em mình nắm được về hai thế nến đấy chưa anh em nắm được rồi anh em comment số 2 còn anh em chưa nắm được anh em comment số 0 hoặc là mở mic lên luôn tại vì mình muốn chia sẻ đến đâu là anh em mình phải hiểu đến đấy hay quá Luca ơi cảm ơn ờ, cảm ơn em nhé anh em nào chưa hiểu anh em comment số 0 hoặc là mở thẳng mic lên Đấy, Văn Nhân Huỳnh em chưa hiểu chỗ nào em mở mic lên em nói anh sẽ chia sẻ lại nhá Đấy, chia sẻ lại để anh em mình hiểu hơn thôi em mở mic được thì em cứ mở mic lên nhá Đấy, mở mic lên trả lời cho nhanh tránh mất thời gian của anh em đúng không ạ em chưa hiểu chỗ nào văn nhân ơi, mic bị hư anh ok vậy uh, tí nữa em xem lại record nhé tí nữa anh uh, chia sẻ xong rồi anh record anh đăng lên rồi em uh, xem lại nhé tại vì anh có giải thích rõ rồi em cứ xem lại là em hiểu còn chưa hiểu nữa thì nhắn tin riêng cho anh Đó, ok cho anh em đấy là về cái quy tắc nến bù râu và quy tắc đóng đặc ok chưa đây là gọi là cây nến đóng đặc nhá còn đây là cây nến uh, bù râu đúng không ạ cây nến bù râu rồi, vậy thì chúng ta áp dụng trong sideways như thế nào? Đấy, nhưng mà trước khi mà áp dụng trong sideways thì nó sẽ có một lùi cho anh em này. Sẽ có một cái trường hợp nến đặc biệt dành cho anh em để mang anh em kiếm tiền. Đấy, cái này là những cái mà mình rất ít khi mình chia sẻ. Nhá. Nhưng mà đây là cái trường hợp mà giúp anh em <laughs> nó có cái tỷ lệ kiếm tiền rất cao. Đấy gì? Đấy là khi mà một cây nến nó chạm vào cản giá. Ví dụ như mình vẽ ở đây. Ở đây là một cái cản giá đi. Mình vẽ ngay cái đoạn này nhé anh em nhé đây ví dụ đây là có một cái cản giá 16.220 này đi ok chưa anh em nhìn thấy cản, cản giá đấy chưa rồi thì trong cản giá này ví dụ nhá khi mà một cây nến nó chạm cản giá nó rút râu đấy, nó đóng cho mình một cây nến rút râu như này thì cái tỷ lệ cái lệnh tiếp theo anh em biết đánh như nào không cái tỷ lệ cái lệnh tiếp theo ấy chúng ta sẽ đánh một lệnh nó ngược chiều nhá tức là nó theo cái xu hướng cây nến luôn ví dụ như đây là một cây nến xanh ok chưa ví dụ như đây là một cây nến xanh thì cái lệnh này chúng ta sẽ đánh một lệnh đỏ nha anh em nhá à, anh em cứ áp dụng đi <coughs> anh em cứ quan sát đi nếu như đây là một cây nến đỏ thì mình vẫn sẽ đánh một lệnh đỏ luôn đúng không ạ tại vì cái thói quen của cây nến này là nó đang chạm cản và nó đang có dấu hiệu đi xuống nhá cái trường hợp nếu như đây là một cây nến xanh mà nó rút râu như này đấy nến xanh đang đi lên rất đẹp nha anh em nhé nhưng mà nó rút râu như này rút râu là phải dài nhá rút râu là phải bằng cái thân nến ấy chứ rút râu bé bé như này là không được đâu nha anh em nhá rút râu dài một xíu đấy ví dụ rút râu như này đi ok chưa anh em thấy màn hình chưa ví dụ rút râu như này đi đấy thì ở đây mình bắt một lệnh đỏ được ok không ạ ở đây mình bắt một lệnh đỏ được đấy tỷ lệ thắng rất cao nha anh em nhé 75 đến 80 phần trăm những cái lệnh này nhưng mà trường hợp nếu như đây là một cái lệnh đỏ luôn đấy trường hợp nếu như đây là một cái lệnh đỏ luôn được chưa thì mình vẫn bắt tiếp một lệnh đỏ đây nhá mình vẫn bắt tiếp một lệnh đỏ đây tại vì cái nến này chạm cản này anh em này cái nến này chạm cản giá không vượt qua được thì nến này nó sẽ có thói quen là nó sẽ đi xuống luôn ok chưa cho nên là trong cái trường hợp này ấy, nến chạm cám rút râu ấy thì cái order này màu xanh hay là màu đỏ gì anh em cũng ưu tiên bắt một lệnh xu hướng giảm được không ạ tức là bắt lệnh đỏ đấy đấy còn trong cái trường hợp mà nến nó chạm cản giá ví dụ chạm cản giá dưới này đi đấy ví dụ chạm cản giá 16.100 nhé cái trường hợp mà cái nến nó chạm vào cản giá này đấy nó chạm vào cản giá này nó rút đâu lên như này thì chúng ta sẽ đánh một lệnh như nào anh em chúng ta sẽ đánh một lệnh Đấy, follow theo cái lực cây nến này luôn được không ạ ví dụ như đây là một cây nến đỏ đi Đấy, ví dụ như đây là một cây nến đỏ chạm cản này cây nến đỏ chạm cản này rút râu này thì chúng ta tiếp tục chúng ta vào tiếp một lệnh đỏ ok không anh em tại vì mình đang follow theo cái lực của cây nến mà đấy cái lực nó không vượt qua được cái cản rồi thì nến nó sẽ có xu hướng nó đi xuống luôn hoặc là đi lên luôn nhá như cái đoạn này nó chạm cản rồi thì nó sẽ có xu hướng nó đi lên luôn đúng không ạ à, chúng ta bắt một lệnh xanh ở đây nhé anh em nhé sorry anh em nhé chúng ta bắt một lệnh xanh ở đây nhé đấy chúng ta bắt lệnh xanh ở đây được không ạ bắt lệnh xanh ở đây còn trong trường hợp đây mà là một cây nền xanh Đấy, trong trường hợp nến chạm cảng mà nó đóng cho mình một cây nến xanh nhé nó đóng cho mình một cây nến xanh thì anh em mình tiếp tục vào tiếp một lệnh tăng đâu ạ tiếp tục vào tiếp một lệnh tăng tại vì mình follow theo cái hướng mà cây nến nó bị đẩy ra đâu anh em anh em mình nắm được phần này chưa ạ anh em mình nắm được về cái cái phần cây nến rút râu này chưa anh em đây là cái trường hợp nến đặc biệt nhá đây là ừ. trường hợp nến đặc biệt nhé anh em nhé đấy tỷ lệ thắng 70 đến 80 phần trăm 75 đến 80 phần trăm đúng không ạ anh em mình cứ quan sát nhiều vào đây là những thế nến mà giúp cho Luca kiếm tiền anh em ạ nhá cứ quan sát nhiều vào nhưng mà anh em nhớ là gặp những thế nến này anh em vẫn sẽ đi đều lệnh nhé không gấp lệnh nha anh em nhé Đấy, cũng đừng ôn in vào những thế nến này thị trường nào cũng được đúng là thị trường nào cũng được sideways cũng được xu hướng cũng được luôn ok cho anh em đấy, ít anh em comment nhở anh em mình chưa nắm được đấy anh em comment số 0 để mình giải thích lại cho anh em nhá anh em chưa nắm được anh em comment số 0 nào anh em mình cứ thẳng thắn với nhau ở đây chúng ta không phá xét nhau được ạ mình muốn là mình chia sẻ đến đâu là anh em nắm chắc kiến thức đến đấy luôn ok đặt vân tay là rồi này à, có hưng nguyễn là chưa này còn anh em nào chưa nắm được anh em cứ comment tại vì giờ hưng comment là mình chia sẻ lại rồi anh em ạ cho nên là anh em cứ chưa nắm được anh em cứ comment nhá đấy, và mình nói với anh em từ đầu rồi đúng không ạ đấy là gì đấy là Zoom Luca chia sẻ nó sẽ là kiến thức khác so với tất cả mọi người đấy cho nên là anh em xem một lần chắc chắn anh em chưa hiểu được nhá xin lại record xem tiếp xem đi xem lại xem ba bốn lần vào mình mất hơn 3 năm để mình đúc kết được những cái kinh nghiệm này đúng không ạ mình mất hơn 3 năm để mình đúc kết được những cái kinh nghiệm này và mình chia sẻ cho anh em trong một buổi Zoom chắc chắn không hiểu được. Đấy, bây giờ mình chia sẻ lại nha anh em nhé. Cái trường hợp đặc biệt là sao? Hồi nãy mình có chia sẻ cho anh em về cây nến bù râu rồi đúng không ạ? Cây nến bù râu rồi đúng không ạ? Đấy, cái nến bù râu là những cây nến này này anh em. Thì ấy, những cây nến tiếp theo nó sẽ có thói quen nó lấp đầy cái râu đúng không? Nhưng mà những cái mà mình mới vừa chia sẻ cho anh em ấy là những cái trường hợp đặc biệt. Tức là sao? Cây nến bù râu này. Anh em hình dung, ví dụ cây nến xanh đi đây đúng không nó đang lên đẹp này cái nó chạm cản giá này đúng không ạ nó chạm cản giá này và nó bật xuống đúng không nó chạm cản giá này nó không vượt qua được cản giá thì nó phải bật xuống nó bật xuống nó trả cho mình một cây nến như này đúng không anh em đúng không nó bật xuống nó trả cho anh em mình một cây nến như này đúng không đây có phải là cái cái hình hài của cây nến mà nó chạm cản nó rất lâu không anh em đúng không ban đầu chạm cản nó là một cây nến đóng đặc đấy sau đấy chạm cản rồi rút râu này thì khi mà rút rau rồi tức là cái lực của cây nến ấy nó đang đi xuống như này mà đúng không cái lực của cây nến nó đang đi xuống như này mà chẳng qua là nó tới đây là nó dừng lại này nó chỉ có 30 giây thôi mà anh em nó tới đây nó dừng lại này ấy nó dừng lại rồi thì sao thì cây nến tiếp theo ấy nó sẽ có khả năng nó trả đỏ cao nhá đây là trường hợp đặc biệt ấy nó khả năng nó trả đỏ rất cao đúng không ạ tại vì nó chỉ có 30 giây thôi mà nhưng mà trường hợp đi ví dụ như ban đầu là một cây nền xanh đấy, ban đầu cũng là một cây nền xanh luôn đấy, nó cũng chạm cạn luôn ban đầu cây nền đấy là nền xanh nhá anh em nhá cũng chạm cạn luôn đấy, nhưng mà cái lực của cây này nó mạnh hơn này đấy nó đủ thời gian để nó xuống tới cái nến đỏ đúng không nó đủ thời gian để nó đổi màu thành cây nến đỏ nhưng mà nó vẫn là một cây nến rút râu như này đúng không cái hình hài của cây nến nó vẫn là hình hài của cây nến rút râu này đấy và cái lệnh này thì mình như nào anh em cái lệnh này thì như nào anh em mình vẫn tiếp tục bắt bán đúng không mình phải follow theo cái lực của cái nến chạm cản cho anh em mình vẫn tiếp tục bắt bán đúng không ạ cái lực của nó đang bật ngược mà đúng không chạm cản bật ngược xuống như nó như này mà anh em à, anh em cứ quan sát gặp những cây nến này anh em phải biết follow theo cái lực nến ok chưa Đấy, mình nghĩ là mình giải thích như vậy là anh em mình nắm được bài đúng không nắm được những cái mà mình chia sẻ đúng không đúng không tức là chúng ta phải follow theo cái lực đẩy của cây nến ấy đúng không ạ tại vì 30 giây thôi mà trong 30 giây đấy có thể là nó sẽ trả cho mình một cây nến xanh hoặc là cây nến đỏ nhưng mà mọi người phải lưu ý cái lực ấy cái lực đẩy ấy cái lực đẩy của nó vẫn là đẩy xuống mà đúng không ạ cái lực đẩy của nó vẫn là đẩy xuống mà cho nên là order xanh hay order đỏ gì chúng ta cũng đều ưu tiên chúng ta đánh đỏ hết được không ạ ok không anh em đây là trường hợp nến đặc biệt nhé nến chạm cạn rút râu đúng không ạ đấy, thị trường hiện tại thì không có đến đấy nhưng mà anh em cứ quan sát đi đấy, tí nữa mình gửi lên rất một một cái đoạn thị trường cho anh em nắm cho anh em dễ hình dung về về cái thể nến này được ạ đấy, tí nữa kết thúc đào tạo đi mình gửi cho anh em một cái cái hình ảnh đấy, mình mới vừa chụp thôi trong cái thể nến này trong cái trường hợp đặc biệt này ok chưa đấy, anh em nào chưa hiểu anh em cứ xem lại record nhá anh em chưa hiểu anh em cứ xem để record nhé và anh em lưu ý là cây nến nó phải có một đầu nha một râu nhá râu một đầu nhá ví dụ như cây nến này là không phải này cây nến này là chắc chắn không phải này tại vì sao tại vì cái râu chạm cản nó ngắn mà nó có hai cái râu nữa nhá những trường hợp mà mình vẽ trên ấy anh em cứ anh em cứ nắm được cái phần này cái đã tí nữa mình gửi cho anh em một cái tấm hình vào trong nhóm Đấy, rồi mình voi thêm một cái đoạn chat nữa là anh em sẽ hiểu hết ok cho anh em rồi đấy và tiếp theo cái quy tắc mà mình đánh trong thị trường sideways đó là gì đấy quy tắc như này anh em ạ trong thị trường sideways nó là vùng tích trữ giá và mình quan sát rất nhiều rồi mình áp dụng rất nhiều rồi và nó ra được một cái phương pháp nó ra được một cái cách đánh như thế này nhé nó không phải là xác suất tại vì nó không có gấp lệnh đấy nó ra được một cách đánh như này đấy trong sideways anh em phải hình dung này trong thị trường sideways này nó là vùng tích trữ giá ví dụ trong đoạn này đi thì nến nó sẽ đi rất lộn xộn đúng không ạ nến nó sẽ đi rất lộn xộn trong cái khoảng này và mình không thể nào mình đoán được cái nến nó đi như thế nào hết ạ nhưng mà mình có cái cách để mà mình hạn chế Đấy, mình gia tăng cái tỷ lệ thắng và hạn chế rủi ro trong cái đoạn sideways này tức là sao tức là như này trong sideways ấy, thì đầu tiên anh em vẽ ra cho Luca về cái cạnh giá trước ok không ạ ví dụ cạnh giá trong sideways này anh em vẽ nhé ví dụ đoạn này đi hai cái cạnh giá gần nhất là hai cạnh giá nào đầu tiên đó là cạnh này đúng không thứ hai đó là cạnh này đấy anh em phải tập hình dung nhá tập hình dung những cái cản mà trong thị trường sideways nhá đấy đây là bốn cái cản gần gần cái thị trường này nhất đúng không và đây là hai cái cản gần nhất này hai cản ở trong là hai cản gần nhất này thì anh em phải hiểu ấy là những cái nến mà nó chạm cản này ấy, thì nó sẽ có xu hướng nó bật ngược lại ok không anh em Đấy, nến chạm cái này thì có xu hướng nó bật ngược lại và cái quy tắc đánh trong sideways đó gì đó là chúng ta áp dụng cả thế nến anh em cứ xem nhé ba cái nến gần nhất ví dụ ba cái nến này đi Đấy. bây giờ mọi người ghi chép lại nhé bây giờ Luca sẽ vẽ này cái quy tắc đó là ba xanh tức là ba cái nến màu xanh ấy thì chúng ta sẽ đánh nến đỏ anh em cứ ghi chép lại nhá anh em khoan hẳn comment khoan hẳn thắc mắc tí nữa mình sẽ chỉ cho anh em cách đánh như thế nào và cách áp dụng nến như thế nào ba xanh một đỏ à, ba xanh thì chúng ta sẽ đánh đỏ ba đỏ thì chúng ta sẽ đánh xanh rồi hai xanh một đỏ đúng không ạ hai xanh một đỏ thì chúng ta sẽ đánh cái lệnh mà nhiều màu hơn tức là chúng ta sẽ đánh một lệnh xanh đúng không ạ còn hai đỏ một xanh ấy thì chúng ta sẽ đánh lệnh đỏ ok cho anh em đấy thì đây là cái quy tắc mà đánh trong sideways. anh em nhìn anh em có thể là thấy nó hơi giống xác suất nhưng mà không nhá, không phải nha anh em nhé chúng ta sẽ áp dụng cái cách đánh này vào thị trường sideways và cộng cả cái kiến thức của những cây nến nữa nhá rồi anh em mình ghi chép lại cái đoạn này chưa anh em mình chụp lại nhá anh em chụp lại hoặc là anh em ghi chép lại nhá ghi chép lại cái này nhá anh em nhé ba xanh tức là sao ba xanh tức là ba cây nến gần nhất ấy ba cây nến mà đang chạy hiện tại ấy. ba cây nến đang chạy hiện tại ba xanh thì chúng ta đánh đỏ ba đỏ thì chúng ta đánh xanh hai xanh một đỏ thì đánh xanh còn hai đỏ một xanh chúng ta đánh đỏ anh em không cần phải bật qua xác suất đâu không cần nhìn bóng nước đây ví dụ như đoạn hiện đoạn hiện tại đi ba xanh một đỏ đúng không ví dụ như đoạn hiện tại này anh em thấy này một xanh hai đỏ này thì chúng ta sẽ ưu tiên lệnh đỏ ở đây đúng không anh em một xanh hai đỏ thì chúng ta sẽ ưu tiên lệnh đỏ ở đây nhưng mà chúng ta vào lệnh đỏ trong trường hợp nào vào đỏ trong trường hợp nào ví dụ như trường hợp này mình vào một lệnh đỏ được đúng không ạ tại vì sao anh em biết không anh em có biết tại sao trường hợp này mình vào một lệnh đỏ được không? Anh em có biết tại sao Luca nói trong trường hợp này mình vào một lệnh đỏ được không? Anh em comment nào. Đấy, vào lệnh đỏ win luôn lệnh đỏ này. tại vì sao chúng ta lại vào lệnh đỏ này được anh em ví dụ trường hợp này nhá một đỏ một xanh hay đỏ này một xanh hay đỏ đúng không thì hồi nãy Luca có chia sẻ là gì anh em cái nến này nó có thói quen mình chia sẻ cho anh em hai cái nền chính đúng không một là cái nến đỏ như này đúng không ạ một là cái nến đỏ như này còn hai là cái nến đỏ như này đúng không nó có hai trường hợp nến mà ban nãy mình mới học ấy thì cái cây đỏ mà rút râu như này này cái thói quen của nến nó là như thế nào anh em thói quen của cây nến tiếp theo là gì nó có thói quen nó lấp đầy cái đâu này, này anh em này nha nó lấp đầy cái đâu này này thì cái trường hợp vừa nãy ấy, là hai một xanh hai đỏ đúng không Đấy, tức là một xanh hai đỏ nhưng mà cái trường hợp mà cây nến đỏ cuối cùng này này nó là một cây nến rút râu thì mình mới vào đỏ được còn lại bỏ qua hết đúng không anh em còn lại bỏ qua hết phải đúng trường hợp cây nến nút râu này thì chúng ta mới vào một lệnh bán được một lệnh đỏ được đúng không ạ Đấy. còn trường hợp mà cây nến vừa rồi cây nến này này nó mà là một cây nến đóng đặc như này này anh em nhé còn trường hợp vừa rồi ấy nó mà là một cây nến đóng đặc như này này thì theo anh em mình có vào lệnh được không nó là một cây nến đỏ đóng đặc như này thì th theo anh em mình có vào lệnh được không anh em anh em comment cho mình biết nào theo anh em nên đóng đặc như này vào lệnh được không anh em anh em comment cho Luca biết nhé anh em cứ comment đi anh em suy nghĩ như nào anh em cứ comment đi Thái Bảo thì được Nhung thì lại không Thói quen trả ngược màu tức là trả xanh nhà em Anh Tuấn Anh Đóng đặt phải vừa cản mới vào được Đấy. Bố anh em có một cách suy nghĩ khác Còn anh em còn lại thì sao Chúng ta không biết câu trả lời Hay là chúng ta ngại Chúng ta chưa dám trả lời anh em cứ comment thẳng thắn nào không vào được không nên đánh hồi nãy mình học cái nền đóng đặc là như nào anh em cái thói quen của cái nền đóng đặc đấy là nó có xu hướng nó trả ngược màu đúng không nó trả ngược màu đúng không vậy thì anh em vào lệnh này làm gì đúng không các lệnh này cực kỳ rủi ro tại vì trường hợp là gì một xanh hai đỏ đây một xanh hai đỏ đây đúng không ạ mình ưu tiên mình đánh đỏ một xanh hai đỏ thì anh em phải định hình ấy một xanh hai đỏ này thì cái lệnh này mình sẽ ưu tiên vào lệnh đỏ này nhưng mà cái trường hợp cây nến cuối cùng ấy cây nến này nó đóng đặc ấy thì cây nến đóng đặc nó có khả năng nó trả tăng cao mà anh em vào làm gì đúng không ạ chúng ta chỉ vào trong đúng một trường hợp duy nhất đấy là gì đấy là cây nến này phải là một cây nến đỏ rút râu thì chúng ta mới vào lệnh được được chưa anh em nó phải là cây nến như này chúng ta mới vào lệnh được tại vì sao tại vì cái thói quen của cây nến tiếp theo là gì ạ thói quen của cây nến tiếp theo là nó lấp đầy cái râu nến này này đúng không thì chúng ta mới có được một cái kết quả đẹp ở đây chứ anh em đúng không ạ chúng ta mới có được một cái kết quả đẹp ở đây chứ đúng không chúng ta chỉ vào đúng một trường hợp duy nhất này thôi ok chưa ạ anh em mình hình dung được về cái cách đánh của Luca chưa chúng ta không bắt lệnh tăng luôn nhá không bắt lệnh tăng chỉ vào lệnh đỏ thôi anh em phải hình dung ấy là anh em gặp trường hợp này một xanh hai đỏ này hai đỏ một xanh này thì chúng ta sẽ ưu tiên chúng ta đánh đỏ nhưng mà chỉ vào đỏ được đúng một trường hợp duy nhất đấy là nến phải rút râu và rút qua nửa cái thân đâu không ạ chỉ có đúng trường hợp này thì chúng ta mới vào lệnh được thôi còn lại anh em bỏ qua hết cho Luca nhá cây nến này nó hai râu này nó râu hai đầu này hay là nó đóng đặc này hay là như thế nào đấy chúng ta cũng không vào lệnh thì anh em mới đảm bảo được cái tỷ lệ thắng cao đồ anh em ok chưa anh em mình nắm được về cái nến này chưa anh em mình nắm được rồi anh em comment đã nắm nào còn anh em nào chưa nắm được comment số 0 ok rồi đúng không anh em đấy anh em nào chưa nắm được coi lại record nhé mình chia sẻ rất kỹ rồi rồi bây giờ mình qua cái trường hợp tiếp theo này cái trường hợp tiếp theo là trường hợp ví dụ như ba xanh đi nhé đây ví dụ trường hợp tiếp theo là trường hợp ba cái nền xanh đi ba cái nền xanh thì mình đánh đỏ đúng không ạ bây giờ mình vẽ ba cái nền xanh nha anh em nhé ba cái nền xanh Đấy. cho dù nó hình thù như nào mình cũng chẳng quan tâm cứ ba cái nền xanh và anh em quan tâm cái nền cuối cùng cho Luca là được nhá vậy thì ba cái nền xanh này thì mình sẽ vào lệnh đỏ đúng không thì mình sẽ vào lệnh đỏ trong trường hợp nào trong trường hợp như thế này này nến như thế này này thì mình sẽ bắt lệnh đỏ được không anh em chạm cảm thì càng đẹp tại vì sao tại vì nến nóng đặc ấy nó có thói quen nó trả cho mình một cây ngược màu nhá và trong sideways ấy ba cái nến xanh rồi cái tỷ lệ cây sau trả đỏ rất cao ok cho anh em trong sideways nó là như vậy nhá đúng trường hợp đóng đặt này thì anh em mới được vào lệnh còn mà trường hợp ấy nó như thế này này nó mà rút râu như này chúng ta càng nên bỏ qua đúng không ạ những cái nến rút râu như này chúng ta càng nên bỏ qua hoặc là những cái nến bé bé như này luôn bỏ qua luôn anh em muốn an toàn anh em cứ bỏ qua phải là một cây nến cao nhá chúng ta mới vào lệnh được còn những cây rút râu như này Đấy, rút râu như này hoặc râu hai đầu như này thì tốt nhất anh em cứ bỏ qua hết đi đâu anh em chỉ gặp đúng trường hợp đóng đặc thì anh em mới vào lệnh được thôi nhá cho nên là khi mà anh em gặp ba cái nến gần nhất đấy chúng ta phải tập phân tích lên là ba cái nến xanh đúng không thì mình sẽ vào lệnh đỏ nhưng mà mình sẽ vào lệnh đỏ trong trường hợp nào trong trường hợp mà cây này đóng đặc này thì mình mới vào lệnh đỏ được này anh em này nhá yeah. ok chưa anh em mình nắm được về cái phần này chưa rồi anh em mình nắm được về ba cái nền xanh này rồi thì anh em comment là 3x cho Luca biết nhá anh em phải tập hình dung đúng không ạ đấy đấy là cái trường hợp mà chúng ta đang đi nó như thế nào anh em chắc kiến thức ngày hôm nay đi ngày mai ngày mốt đây Luca sẽ sắp xếp là một ngày để bày cho anh em cách để bắt lệnh trong xu hướng và bắt trên à, bắt từ những lệnh đầu tiên luôn chứ không phải là gặp dựa trên rồi chúng ta mới vào lệnh các bạn mà đầu tiên là Luca muốn anh em đấy như lệnh này đi anh em thấy cái lệnh này không ba đỏ ba đỏ thì chúng ta vào lệnh gì anh em đây ba đỏ này nhưng mà anh em thấy cái lệnh cuối cùng không cái lệnh cuối cùng đóng đặc này anh em này thì khi mà cây cuối cùng nó đóng đặc thì cái tỷ lệ mà cây lệnh cây nến tiếp theo nó như thế nào anh em nó trả cho mình một cây xanh đúng không đây này anh em này ba đỏ này ba đỏ thì ưu tiên đánh xanh thì anh em phải định hình trong đầu đó là gì ạ đó là ba cái nến đỏ rồi thì mình sẽ ưu tiên mình đánh xanh nhưng mà phải vào đúng trường hợp mà nến đóng đặc thì mình mới vào lệnh được còn tất cả các trường hợp khác anh em bỏ qua hết nhá tất cả các trường hợp khác anh em bỏ qua hết đâu anh em nó phải đóng đặc thì mình mới vào lệnh được còn lại anh em bỏ qua hết đúng không ạ rồi cái lệnh tiếp theo là gì cái lệnh tiếp theo này anh em này đây trường hợp tiếp theo hai đỏ một xanh đi hai đỏ một xanh thì chúng ta ưu tiên đánh đỏ đúng không ạ ưu tiên đánh đỏ đúng không nhưng mà trường hợp cây nền đóng đặc đấy thì chúng ta mới vào lệnh đỏ được đúng không anh em còn như những cây nến này thì anh em vào lệnh đỏ làm gì đúng không còn như những cây nến này thì anh em vào lệnh đỏ làm gì đúng không ạ thứ nhất nó không quá cao thứ hai nó còn để lại cho mình một ít lâu nữa đấy, thì cái lệnh này không đẹp anh em cứ bỏ qua tự tin bỏ qua rồi cái trường hợp tiếp theo là gì đây một đỏ hai xanh chúng ta ưu tiên lệnh xanh đúng không nhưng mà anh em gặp cái nến xanh cuối cùng này anh em vào lệnh làm gì đúng không ạ gặp nến xanh cuối cùng như này anh em vào lệnh làm gì chúng ta chỉ vào xanh khi mà trường hợp mà nó đóng nến như này này thì chúng ta mới vào xanh đúng không còn nó đóng cho một cây như này thì anh em vào xanh làm gì đúng không ạ cho nên là anh em cứ tập nhìn thị trường kiên nhẫn vào anh em đừng có vội anh em vào thị trường anh em đừng có vội nhá cứ vào đúng đoạn thị trường mà anh em chơi thôi đúng không ạ anh em phải tập phân tích ba cái đến gần nhất thì mình sẽ ưu tiên mình đánh cái lệnh gì đấy mình ưu tiên mình đánh lệnh gì và mình đánh trong trường hợp nào đúng không ạ rồi chúng ta tiếp tục nhá à, nãy mình nói với hai đỏ một xanh đúng không bây giờ cái trường hợp cuối cùng này đó là hai xanh một đỏ hai xanh một đỏ đúng không ạ Đấy, ví dụ hai xanh đi. Một đỏ. Thì chúng ta sẽ ưu tiên đánh đỏ đúng không anh em? Hai xanh một đỏ ưu tiên đánh đỏ đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ vào đỏ trong trường hợp nào? Chúng ta chỉ vào đỏ trong cái trường hợp này này thì chúng ta mới vào lệnh đỏ được nhá. Còn tất cả các trường hợp khác anh em bỏ qua hết cho Luca. Đúng không ạ? Tất cả các trường hợp khác anh em bỏ qua hết cho Luca nhá à, hai xanh một đỏ đánh xanh đúng rồi hai xanh một đỏ đánh xanh Đấy. nhiều khi bị lú anh em ạ hai xanh một đỏ là đánh xanh đúng không ạ Đấy. mình chỉ vào xanh trong trường hợp nào trong trường hợp nền nóng đặc như này được chưa anh em nền nóng đặc mới vào xanh Đấy. chạm cạn nữa thì càng đẹp đúng không ạ nền nóng đặc đánh lại xanh lên anh em nhé anh em mình hình dung được cái đoạn này chưa anh em hình dung được cái cách đánh của Luca chưa ạ cái cách mà Luca chơi chưa đây phải đúng trường hợp thì mình mới vào lệnh nha anh em nhé còn lại tất cả các trường hợp khác anh em bỏ qua đầu bạn đây anh em cứ tập phân tích để anh em vào sàn anh em thực chiến đi là anh em nắm được à đấy, thực chiến bằng tài khoản thực đi vốn bé rồi hai phần trăm đổ lại thôi anh em vào anh em chơi như vậy anh em không thua được đâu mình nói thật với anh em ấy chơi như vậy không thua được anh em nào thua đúng không anh em cứ gửi kết quả lên nhóm mình kèm một một cho anh em luôn mở dùm luôn được không ạ và anh em phải chấp nhận đấy sẽ có những ngày thị trường xấu thị trường bẻ cho anh em nhưng mà quan trọng là mình đi được đường dài đúng không ạ mình có target chốt lại chốt lỗ hết rồi mình đi đường dài một tuần mình chơi ấy tệ lắm mình thắng được 5 ngày đúng không anh em anh em phải có tư duy gọi là đầu tư chứ không thể nào mà ai mà thần thánh mà thắng hoài liên tục được thắng hoài thắng mãi được anh em ạ đấy mình nói thật với anh em ấy trường hợp mà cái trường hợp này thì mình vào đỏ được này anh em này đúng không trường hợp này vào đỏ này trường hợp này vào đỏ được này đúng không ạ đấy, ban đầu nó trả cho mình cái râu nến rất là dài đúng không anh em đấy nó xuống đỏ rất là sâu rồi mà nhưng mà cuối cùng nó quay xe lên tăng thì mình chấp nhận thôi đâu phải 100% là thắng đâu đúng không và trong thị trường này ấy, nó chỉ áp dụng trong sideways thôi nha anh em nha chỉ áp dụng trong sideways thôi tại vì sideways sàn nó ra 80 phần trăm rồi Đấy, và không áp dụng trong xu hướng nha ví dụ anh em gặp trên anh không bắt được đâu nhá gặp trên thì phải bắt trên chứ không có đánh cái phương pháp này được ok anh em gặp trên thì phải bắt trên không có đánh cái phương pháp này được đấy cho nên là bây giờ anh em cứ áp dụng trong sideways trước rồi mình sắp xếp buổi zoom tiếp theo để mình chia sẻ cho anh em về xu hướng và bắt trên đúng không anh em để anh em bắt trên lúc đấy thì anh em bắt khoa toàn thư luôn rồi mình nói thật với anh em thị trường nào anh em chơi được đấy tại sao Luca gặp thị trường nào Luca cũng chơi được gặp trên thì quá đẹp gặp trên thì mình tự tin bắt trên luôn và mình sẽ có những quy tắc để mình bắt trên ok chưa rồi tiếp tục này sẽ có những cái trường hợp như này ví dụ nhá hai xanh một đỏ đây hai xanh nhưng mà ngược đời là ở đây nó là đỏ Đấy, hai xanh này một đỏ này cái cây order này nó chạy xanh này đúng không anh em đây cũng là trường hợp hai xanh một đỏ này nhưng mà mình chỉ vào lệnh được trong trường hợp nào trong trường hợp ấy cây xanh này nó đóng như này thì mình mới vào lệnh được đúng không ạ hai xanh một đỏ này đúng không anh em cũng là hai xanh một đỏ này nhưng mà trường hợp mà cây nến xanh này nó phải rút râu thì mình mới vào lệnh xanh được đúng không tại vì nến có xu hướng bù râu mà anh em được chưa đây là thói quen của nến thói quen của các nhà đầu tư thói quen của nến 30 giây nó là như vậy nhá cho nên đây là một cái bí mật của thị trường BO mà mình khai thác được rất nhiều tiền trong cái thị trường này mà có rất nhiều anh em không biết được chưa cho nên là những anh em trong nhóm mình chia sẻ những cái gì mình biết mình chia sẻ hết cho anh em mình chẳng giấu bất cứ cái gì cả tại vì tiền đơn giản đấy là trong thị trường BO ấy, tiền rất nhiều tiền ở trên sàn rất nhiều anh em ạ một mình Luca không thể nào mà Luca lấy hết được nhá cho nên anh em đừng có sợ những cái vấn đề đấy Đó, sẽ đôi lúc gặp những cái lệnh mà sàn bịp sàn kêu chứ sàn kêu sàn sửa lệnh anh em nhưng mà những cái đấy nó chỉ chiếm hai phần trăm thôi ok không cho nên anh em cứ tự tin mà anh em chơi đúng kiến thức là chơi đừng có sợ cái gì hết đấy được chưa rồi trường hợp tiếp theo hai đỏ một xanh thì sao hai đỏ này ví dụ như đây nhá hai đỏ này đấy, đúng không ạ hai đỏ một xanh cây này đỏ đi trường hợp hai đỏ một xanh thì trong đầu mình phải định hình luôn ấy, là mình sẽ đánh đỏ ở cái nến tiếp theo nhưng mà mình vào lệnh đỏ như thế nào cho nó hợp lý chứ cây này vào đỏ được không anh em thế nến này vào đỏ được không anh em comment cho Luca biết nào cái thế nến này anh em vào đỏ được không không đúng không tại sao không tại sao không anh em đều biết rồi đúng không đóng đặt cái tỷ lệ mà nó trả ngược màu lên đây trả tăng rất rất là cao đấy tỷ lệ trả tăng rất là cao vậy thì mình vào lệnh làm gì mình đang ưu tiên vào lệnh đỏ mà đúng không ạ vậy thì trường hợp mình vào đó khi nào khi mà nó là một cái nến rút râu như này thì mình mới vào lệnh đỏ được đúng không anh em gặp trường hợp này thì mình mới vào đỏ được chứ còn tất cả các trường hợp còn lại bỏ qua hết anh em mình hình dung được ạ cho nên là đây là một cái quy tắc đây là một cái công thức đánh trong thị trường sideways mà anh em không bao giờ anh em thua được nhưng mà chúng ta phải kiên nhẫn tại vì không phải lúc nào nó cũng trả cho chúng ta những cái lệnh như này anh em phải kiên nhẫn anh em phải quan sát đúng không ạ chứ đừng có vào lệnh vội anh em vội là toàn vội là có bao nhiêu tiền anh em cũng mất thôi anh em cứ cúng cho sàn thôi chơi là phải kiên nhẫn đúng không kiên nhẫn mới có được cái thành quả tốt chứ anh em mới có được kết quả tốt chứ đúng không ạ cứ chờ đúng những cái thế nến này thì anh em bắt thôi nhá anh em phải định hình là ba cái nến gần nhất nó đang chạy như nào đấy nó đang chạy như thế nào anh em thấy không cái nến này này một xanh hai đỏ này đấy đúng không ba cái nến gần nhất một xanh hai đỏ này thì cái đoạn này mình rõ ràng mình ưu tiên đỏ đúng không anh em nhưng mà gặp cái nến đỏ này anh em đâu có ngu đâu mà vào lệnh đỏ này đúng không nên nóng đặt như này rồi mà anh em còn vào đỏ nữa còn chạm cản nữa anh em theo nên nóng đặt rồi mà còn chạm cản giá này đấy cái cản 16.150 này thì cái tỷ lệ mà nó trả tăng cây này rất là cao nha tỷ lệ trả tăng cây này rất là cao đấy ok chưa cho nên anh em phải vào đúng những cái trường hợp đẹp trường hợp đặc biệt chứ bây giờ mình chia sẻ cho anh em một đường anh em học lại một nẻo anh em áp dụng anh em mất tiền anh quay ra trách mình sao trách được đúng không anh em Đấy, anh em cứ nộp bài anh em cứ báo cáo lên nhóm chụp cái lợi nhuận ròng ra ngày nào thua là mình biết hết Đấy, anh em nào chơi thua là mình biết hết và anh em nào chơi thua ấy, lên Zoom với Luca Luca chia sẻ cho một ngày quy tắc này vẫn có quan tâm đến cảnh giá nhanh nhá vẫn quan tâm đến cảnh giá chứ cảnh giá nó là quy tắc chung của thị trường mà ví dụ như cây nến này đi cây nến này nha anh em nhé cây nến này nó không chạm cản thì anh em mới vào lệnh được nhá còn trường hợp chạm cản chúng ta bỏ qua luôn nhá chạm cản bỏ qua nhá hoặc là anh em bắt lệnh tăng lên Đấy, chạm cản nó là trường hợp đặc biệt rồi ok cho anh em cái trường hợp chạm cản nó là trường hợp đặc biệt rồi được chưa anh em lưu ý cản giá nhá ok chưa mọi người nắm được về cái phần này chưa anh em nắm được về cái cái quy tắc này chưa anh em quy tắc này vẫn có tính cản giá nha anh em nhá đấy những trường hợp mà anh em gặp ví dụ như là uh, hai xanh một đỏ đi hai xanh một đỏ thì chúng ta đánh xanh đúng không nhưng mà cây đỏ cuối cùng nó đóng đặc nó chạm cản giá ví dụ như quy tắc hai xanh một đỏ này đấy, bây giờ mình vẽ cho anh em nhé cái quy tắc hai xanh một đỏ này đấy, tức là hai xanh đúng không hai xanh này một đỏ này một đỏ đúng không ạ thì chúng ta ưu tiên bắt xanh đúng không mà cây nến đỏ này nó đóng đặc nó chạm cản giá này à, đây có một cái cản giá này nó chạm cản giá cái này thì cái lệnh này bắt tăng rất là đẹp đúng không anh em lệnh này bắt tăng rất là đẹp đấy anh em áp dụng vào cản giá nhé đó lý do tại sao ấy mà ở lúc đầu mình kêu anh em vẽ ra bốn cái cản giá gần nhất đấy anh em tập nhìn thôi không cần vẽ ra như mình đâu anh em tập nhìn thôi nhìn bốn cái cản giá gần nhất xem là nến chạm cản giá đấy. đúng trường hợp đúng quy tắc thì mình mới vào lệnh được một ngày vào với Luca nửa tiếng đến một tiếng thôi nhưng mà trong nửa tiếng đến một tiếng đấy anh em kiếm 5 đến 10 phần trăm là được rồi nhá cứ chờ lệnh đẹp thôi có nhiều ông một tiếng đúng không một tiếng đồng hồ chơi liên tục 60 lệnh nhưng mà anh em phải hiểu ấy chơi 60 lệnh ấy thì cái tỷ lệ thắng của anh em cũng tầm đó đâu đó khoảng tầm 49 phần trăm đến 51 phần trăm thôi anh em cứ để ý mà xem còn khi mà anh em chơi như này tỷ lệ thắng của anh em ấy anh em canh những cái lệnh đẹp vào tỷ lệ thắng của anh em không dưới 60 phần trăm được chưa? Ok chưa? Tất cả anh em đã nắm được về cái phần này chưa? Tất cả anh em đã nắm được rồi, anh em comment là đã nắm cho Luca biết nào. Tất cả anh em comment đã nắm cho Luca biết. Anh ơi, nếu râu vượt qua cản giá thì có vào trường hợp đặc biệt không anh? Râu vượt cản giá không còn là trường hợp đặc biệt nữa nha em nhé. Anh nói trường hợp đặc biệt là gì? Là nến chạm cản giá rút râu, nó mới là trường hợp đặc biệt. Còn nến vượt cản giá rút râu ấy, thì nó không còn là trường hợp đặc biệt nữa. Ok chưa? Đấy. Mai cho em xin record. <laughs> ok, mai gửi bản ghi lại cho, gửi record lại cho. Nhá. Tí nữa anh up lên gửi luôn cho. Đấy, cho tất cả anh em học anh em nào học anh em chủ động nhắn tin cho mình nhé mình không gửi lên nhóm nhé anh em nhé tại vì trên nhóm sẽ có một vài mình tin đấy, là trường hợp mà không may xảy ra thì sẽ có một vài người chim xanh họ vào đây họ học kiến thức của Luca nhưng mà mình tin chắc rằng là gì họ nghe một lần ấy, họ không chia sẻ lại được đấy. mặc dù mình chia sẻ rất đơn giản rất dễ hiểu đúng không anh em đúng không nhưng mà anh em phải ôn lại nhé anh em nào chưa nắm chắc anh em cứ xin lại record chủ động inbox Luca đấy Luca gửi riêng cho từng người nhé không gửi trong nhóm nhé trong nhóm là để anh em hoạt động còn cái record này cái buổi dung ngày hôm nay mình sẽ gửi riêng được không ạ ok tất cả anh em mình đã nắm được chưa ạ đây mình chia sẻ nãy giờ cũng cả một tiếng rưỡi đúng không ờ, chia sẻ cho anh em về cách luật chơi trong thị trường tài chính này mình ôn lại một xíu nhé luật chơi trong thị trường tài chính này thứ hai gì ạ thứ hai là về cái cách mà mình đi vốn này thứ ba là gì lý do tại sao anh em bị thua anh em mất tiền trong thị trường này Đấy. và muốn lọt vào top 10 phần anh em phải nắm được cái tư duy đó không phải thị trường này làm giàu nhanh đâu thị trường này không làm giàu nhanh được nó giúp cho mình kiếm tiền đấy giúp cho mình thêm thu nhập đấy cái giúp cho rất nhiều anh em đấy, gọi là về bờ này 30k 50k rồi 4 5k về bờ hết rồi lo cho bản thân mua vàng về cho gia đình lo sức khỏe gia đình lo sức khỏe bản thân và những anh em mà đi cùng Luca không bao giờ qua được đội nhóm khác lúc trước là mình không có làm hệ thống đâu anh em ạ nhưng mà bây giờ ấy xác định muốn tạo cộng đồng ấy là phải lên tiktok để chia sẻ với anh em thì mới xây dựng được cộng đồng và cộng đồng đi với Luca là không chỉ riêng dự án BO này BO hiện tại đang kiếm rất nhiều tiền từ BO được nha anh em nhé nhưng mà không chỉ riêng dự án BO này còn rất nhiều dự án khác đúng không ạ và anh em đi với Luca là anh em không bao giờ thua được nhá đấy rồi tiếp theo chúng ta học về gì học về cách mình quản lý vốn đi lệnh như thế nào cho nó hiệu quả đấy, đi lệnh như thế nào cho nó hiệu quả rồi lý do mình mất tiền là gì em muốn về bờ em muốn về 50k với số vốn 5k có theo anh về bờ không anh giúp rất nhiều bạn về bờ rồi nhưng mà bây giờ em cất vốn 50k đi em vẫn cất vốn 5k đô của em đi em mang một hai một hai trăm đô ra với anh rồi nhá không cần mang nhiều đâu một hai trăm đô thôi nhưng mà một hai trăm đô này anh giúp cho em lại 500 đô lại một ngàn đô Đấy, rồi em hẳn vào vốn lớn tại vì anh em chơi một lệnh 100 đô với một lệnh 10 đô ấy, nó khác nhau lắm anh em ạ anh em chơi một lệnh 100 đô anh em chơi thu hai ba lệnh rồi là anh em mất bình tĩnh rồi không còn bình tĩnh nữa đâu được chưa đấy và lúc trước ấy khi mới vào thị trường tài chính này Luca có trade xác suất rồi này sau đó là gì bót phím lệnh này copy trade luôn rồi nha anh em nhé bót phím lệnh cũng thua này copy trade cũng thua này xong lúc đấy là nhờ tới mấy ông chuyên gia đọc lệnh thấy tháng nào FOMO kết quả đội nhóm lại 200 bao nhiêu phần trăm nghe cái mác chuyên gia thôi là mình mình thấy rất là tin tưởng rồi đấy nhưng mà khi mà vào nhóm ấy vào nhóm nó phải nâng cấp tài khoản vip nhá mới được vào nhá tài khoản vip 100 đô luôn anh em ạ thì lúc đấy mình cứ cắn bụng mình cứ nghĩ là ừ bây giờ mình đầu tư 100 đô để mà mình vào đây mình nghe dung đọc lệnh một hai ngày ấy một hai tuần gì đấy mình kiếm lại số tiền đã mất không sao hết đấy, và sau này mình kiếm lại lại cứ tin vào chuyên gia đọc lệnh mà cuối cùng vào đọc lệnh 3 ngày cháy hết cả ba luôn đọc không có tí kiến thức nào đấy, cứ lên tăng tăng tăng anh ơi bắt tăng nhá tăng nhá tăng nhá anh em nhá anh em kéo nến lên nào chẳng có tí kiến thức chẳng có tí giá trị nào đúng anh em sau đó mình nhờ ba người kéo một một hai người kéo cháy đúng không ạ mình không nói ở đây là kéo một một là xấu nhưng mà kéo một một lừa đảo rất nhiều anh em ạ nhá mình bị mất tiền hai người kéo một còn một người còn lại ấy, mình cũng nhờ kéo luôn nhưng mà mình đưa tiền cho người ta để người ta kéo hai tiếng sau ấy, thông báo cháy tài khoản luôn mình không biết cháy như nào luôn tại vì lúc đấy người ta cầm tiền của mình rồi cho nên anh em mà đi với lúc cái. Luca không có cầm tiền để mới giúp anh em về bờ được anh em phải tự mình về bờ anh em phải tự mình kiếm lại 50k đúng không em quên hết con số 50 ngàn đấy đi anh biết là rất là lớn đúng không 50k với nhiều người rất là lớn nhưng mà vào với Luca là quên đi nhá tạm quên nó đi về bờ mỗi ngày về bờ nó là một quá trình chứ không phải là tuần 1 tuần 2 tháng 1 tháng 2 nhá Luca mất 3 tháng để về bờ anh em ạ Đấy, và rất nhiều anh em đi cùng Luca anh em nào mà mà mà âm ít thì anh em về bờ trong vòng 2 tuần đến một tháng Đấy, ăn nhiều thì về bờ khoảng tầm 2 đến 3 tháng Đấy, thậm chí có anh em về bờ 4 năm tháng mới về bờ được nhưng mà kết quả là đều về bờ Đấy, về bờ và bắt đầu kiếm lãi cực kỳ nhẹ nhàng cực kỳ êm luôn tại vì đơn giản đấy là mọi người biết cái cách mà kiếm tiền trong thị trường BO này rồi Đấy, và không bị cái bạn ngã của mình đánh trực tiếp vào nữa và chơi lên được 5k vừa học vừa chơi cùng các anh nên cũng tự tin một chút trước kia không có kiến thức gì cả chơi như cờ bạc đúng rồi tại sao nhiều người họ bảo thị trường này như cờ bạc tại vì đơn giản ấy, nó chỉ có nút mua nút bán và 30 giây thôi và nhiều người nghĩ là không phân tích được nhưng mà anh em thấy không có rất nhiều trường hợp phân tích được chứ đúng không ạ nó chỉ có một vài trường hợp đặc biệt và những thế nến đặc biệt thôi đó, quan trọng là anh em mình có đủ kiên nhẫn để mà anh em canh hay không thôi đúng không anh em ngồi anh em canh lệnh hay không thôi chứ bây giờ anh em vào đây mà anh em vẫn vội vàng anh em vẫn gấp lệnh anh em vẫn cay cú với sàn thì mình khuyên thật anh em nên nghỉ chơi bo đi nhá anh em cũng nên đừng nên theo bất cứ đứa nào cả anh em đi với Luca mà anh em không kiếm được tiền đấy tốt nhất là anh em đừng nên theo bất cứ ai cả và cũng đừng nên tham gia các thị trường khác luôn kể cả forex kể cả crypto kể cả chứng khoán chứng khoán anh em tưởng không âm mà chứng khoán âm rất nhiều nhá tài chính nó là như vậy mà anh em 100% người tham gia 90% người là mất rồi chỉ có 10% là kiếm được tiền thôi nhưng mà 10% này ấy là 10% lúc trước cũng đã nằm trong top 90% đúng không ạ nhưng mà chẳng qua là 10% này á, là họ đã từng mất mát quá nhiều rồi họ rút ra bài học rồi họ quá cứng rồi quá cứng trong thị trường tài chính này rồi cho nên họ mới kiếm lại được chứ không có ai không có ai mà mà vào thị trường tài chính một cái là kiếm được tiền luôn đâu anh em ạ vào thị trường một cái kiếm được tiền ấy là do may mắn rồi nhá Đấy, cho nên là đó là những cái mà mình muốn chia sẻ với anh em là những cái mà mình đã trải nghiệm qua rồi thì mình mới chia sẻ được những cái lời này đúng không ạ nói chung á là bây giờ thực hành là phải canh thực hành thì chắc chắn là có rồi anh em đi cùng hành đi cùng với Luca là chắc chắn sẽ có những cái buổi zoom để anh em cùng lên để anh em cùng thực hành với nhau nhá để anh em cùng thực hành với nhau Đấy, chắc chắn là sẽ có những cái buổi như vậy Đấy, nhưng mà đó là những cái nội dung mà hôm nay Luca muốn chia sẻ với anh em thôi thực hành mấy lệnh đi <laughs> ok bây giờ chúng ta sẽ thực hành nhé đấy ok để mình đăng nhập lại sàn anh em nhé bị văng sàn Đấy, anh em phải biết cái quy tắc để đánh trong cái thị trường này là mình phải canh lệnh để mình vào chứ mình không vội được ok không ạ Đấy, mình không vội được nhé anh em nhé rồi ok chúng ta vừa vào sàn chúng ta vừa phân tích nhanh em nhé rồi bây giờ cái kết quả đúng không kết quả bỏ qua đi Đấy, không vào kết quả mình chỉ vào một à, mình sẽ chơi mình sẽ thực hành khoảng uh, tầm 50 phút đấy Zoom hôm nay cũng đã gần 2 tiếng rồi đúng không còn 10 phút nữa được 2 tiếng rồi mình sẽ chơi một vài lệnh đó và anh em đi cùng Luca sẽ có những buổi Zoom để dành riêng cho anh em để anh em lên Zoom anh em chơi cùng nhau Đấy, thực hành cùng nhau kiếm tiền cùng nhau luôn nhá đó là cách mà mình ờ, đi cùng với tất cả anh em khác Đấy, và liên tục sẽ có những nội dung mà chia sẻ kiến thức đây trường hợp này nhé anh em nhé một xanh một đỏ một xanh đúng không thì trường hợp này mình ưu tiên bắt tăng đúng không ạ nhưng mà mình sẽ vào tăng ở cái lệnh nào khi mà cây nến này rút râu còn lại bỏ qua hết đấy, đấy đóng đặc như này bỏ qua ok chưa cây nến như này bỏ qua không vào lệnh đúng không một xanh một đỏ một xanh đây tổng kết ba cái nến này hai xanh một đỏ đúng không ở đây mình ưu tiên xanh nhưng mà trường hợp nến rút râu thì mình mới vào xanh anh em thấy không ở đây nó vẫn lực tăng nó vẫn đẩy lên này nhưng mà trường hợp rút râu mình mới vào lệnh còn đóng đặc bỏ qua đúng không ạ 11 giờ anh xuống ok Đấy, ngồi chơi với anh em mấy lệnh nhá ngồi thực hành với anh em mấy lệnh Đấy. và anh em vào ấy anh em cất vốn lớn đi đừng đi vốn lớn nữa đi vốn bé thôi đấy, và khi mà anh em đi một lệnh nào ấy là anh em nhớ luôn lệnh đấy đấy là tại sao mà Luca kêu anh em chơi bằng tài khoản thực không chơi demo chơi demo làm gì anh em chơi demo anh em bị cảm giác ỉ y nhá đúng rồi đi một đô rồi đây trường hợp này đóng đặt, anh em bắt lệnh tăng lên ok chưa này đóng đặt này rút râu này anh em thấy rút râu dây cuối bỏ qua đấy là lý do tại sao mà dây cuối mình vào lệnh được cái này đóng đặt bắt đỏ bắt tăng rất là đẹp bắt xanh rất là đẹp đúng anh em đóng đặt xuống dây ma này bắt xanh rất đẹp nhưng mà trường hợp dây cuối rút râu bỏ qua chơi là phải kiên nhẫn nhá anh em thấy không bỏ qua được những cái lệnh như vậy đúng không ạ cho nên là vào sàn ấy vào 30 phút đến một tiếng nhưng mình không chơi liên tục mình chờ những lệnh đẹp để mình để mà mình vào lệnh đấy trường hợp này hai đỏ này hai đỏ này anh em này hai đỏ thì cây này nếu mà xanh ấy thì xanh nó phải rút râu thì mình mới có lệnh xanh được còn trường hợp này nhé anh em nhé đây là một trong những cái thế nến mà anh em phải quan sát nhiều anh em phải có kinh nghiệm nhiều thì anh em mới bắt được trường hợp này nếu mà đóng nến bé như này này thì mình vẫn vào lệnh xanh được nhá nhưng mà order phải là màu xanh thì mình vẫn vào lệnh xanh được à, mình vào lịch đỏ nhưng mà trường hợp này bỏ qua nhé như nào order xanh bỏ qua trường hợp này nếu mà order đỏ ấy, order đỏ thì anh em tự tin anh em bắt một lịch tăng luôn cho Luca nhé cho dù cái nến rút đâu như nào thì anh em vẫn tự tin vào tại vì cái này là cái kinh nghiệm thôi khi mà cây nến này nó xa hai dây má rồi thì nó sẽ có xu hướng nó hồi về một cái lực ở cái dây má này tức là cái đoạn thị trường tiếp theo ấy nó sẽ có xu hướng nó hồi về hai dây má này ok chưa nó sẽ hồi về hai dây má này nhưng mà cái trường hợp này ấy trường hợp mình đang muốn bắt đỏ mà bắt đỏ nhưng mà cây nến này nó quá xa dây yema rồi thì mình sẽ không bắt anh em nhé đấy anh em thấy cây nến nóng đắt không nó đi quá xa dây yema rồi đấy cái thói quen của cây nến tiếp theo ấy, nó sẽ hồi về hai dây yema mà cho nên anh em không bắt lệnh này ok chưa đấy, mình dung là mình cùng nhau mình phân tích như vậy chứ mình không có vào mình đọc lệnh nha anh em nhé không có vào còn dây thứ năm là anh em anh em bắt tăng tăng tăng anh em ơi tăng không có vào như vậy Đấy, mình vào dung là mình phân tích với nhau mình chơi cùng với nhau đây trường hợp hai xanh đúng không ưu tiên bách xanh đúng không cây này rút râu bắt lệnh tăng Đấy, rút râu như này bắt lệnh tăng trường hợp này không đẹp nhé anh em nhé rút râu là phải xuống xíu nữa nó mới đẹp nhưng mà lệnh này anh em bắt tăng được được chưa Đấy, bắt tăng tỷ lệ thắng vẫn cao 70 đến 75 phần trăm lệnh này ok chưa Đấy, đúng kiến thức này anh em cứ tự tin anh em bắt thôi không cần phải sợ cái gì cả cứ đúng kiến thức là tự tin anh em bắt cây này bắt tăng đẹp nhé anh em nhé Đấy, nhưng mà thị trường trả đỏ thì mình vẫn chấp nhận nhưng mà lần sau gặp lại lệnh này anh em vẫn cứ bắt tăng trường hợp nếu mà nó rút đâu xuống xíu nữa như này thì nó sẽ đẹp hơn đúng không ạ mình chơi là mình chơi tài khoản thực mình thực chiến với anh em luôn rồi cái trường hợp tiếp theo này anh em coi order nhé anh em coi order là biết độ như nào nhé Đấy, ví dụ như đây đi một xanh một đỏ một xanh thì cây này xanh này nó phải rút râu thì mình mới vào lệnh được đúng không còn đỏ bỏ qua Đấy, mình coi cái này này rút lâu thì mình mới vào lệnh còn đóng đặc bỏ qua hết ok chưa Đấy, đóng đặc như này bỏ qua rồi anh em ạ anh em thấy không nên nó có xu hướng nó hồi về hai EMA mà đúng không order cái này nó trả tăng này nhưng mà kết quả đây nó vẫn giữ một cây giảm bé như này cho mình này thì cây này nó rơi vào 20 phần trăm còn lại rồi đúng không ạ nhưng mà cái xu hướng cây nến ấy, anh em có nhìn được cái xu hướng cây nến không là khi mà một cây nến nó xa dây má rồi thì nó sẽ có xu hướng nó hồi về dây má đấy nó sẽ có xu hướng nó hồi về dây má anh em thấy không nãy giờ sàn này đấy trả kết quả order xanh này order xanh đúng dài luôn đúng không cái đoạn này đang có xu hướng hồi về mà anh em order xanh đúng dài này nhưng mà kết quả toàn đóng kết quả đỏ bé tí này đấy thì những cái lệnh này à, anh em chú ý nhá những lệnh này anh em chú ý được chưa rồi đây trường hợp xanh nếu mà xanh rút râu thì mình vào lệnh được nhá xanh rút râu vào lệnh đấy còn đóng đặc bỏ qua nãy giờ nến toàn trả cây order đóng đặc rồi trả kết quả bé tí ở đây nó biết đấy rất nhiều anh em bắt tăng đúng không tại vì cây nến này anh em nhìn này cái đoạn nến này này cái này bỏ qua bỏ qua không tội gì phải vào anh em thấy không cái đoạn này này nến nó sai dây mà không và sao sau đó thì sao nó có dấu hiệu nó hồi về dây mà này đấy, nó có dấu hiệu nó hồi về này đúng không ạ nên có dấu hiệu hồi về hai dây mà mà anh em thấy cái đoạn này không order thì nó hồi về đấy nhưng mà kết quả nó toàn đóng kết quả đỏ Đấy, anh em thấy không hồi về hai dây ma này cái trường hợp này nến mà rút râu ấy mình bắt lệnh tăng đẹp đúng không anh em rút râu một xíu nữa là bắt lệnh tăng đẹp luôn đúng không ạ rồi tiếp tục này Đấy, anh em set order cái này order cái này mình sẽ bắt trong trường hợp nào nếu mà order đóng đặc lên thì mình bắt lệnh đỏ đóng đặc chạm cản này càng đẹp Đấy, hoặc là đóng đặc đỏ à, đúng rồi rút rau xanh nhé rút rau xanh thì mình bắt lệnh xanh được còn đóng đắc đỏ thì mình bắt một lệnh xanh ok không anh em đấy đóng đặc đỏ cái nến như này anh em bỏ qua đấy những cái nến như này anh em bỏ qua hết đóng đặt ví dụ như cái nến này đúng không hai xanh này một đỏ này anh em thấy cái nến đỏ này thì anh em thấy cái cảng đấy trước mắt là cái cảng 16 ngàn này thì cái nến đóng đặt này nếu mà trường hợp nó chạm cảng này nếu mà trường hợp nó chạm cảng này thì mình bắt lệnh tăng lên được đúng không anh em trường hợp chạm, chạm cản này thì mình bắt lệch xanh lên được đúng không ạ còn tất cả trường hợp khác bỏ qua Đấy. hoặc là cái nến này nếu mà nó trả xanh nó chạm cản này thì mình bắt lệnh đỏ ok không ạ đấy anh em phải quan sát chơi là không phải vào được liên tiếp đâu anh em ạ phải chờ chứ phải chờ những cái lệnh đẹp để mà vào chứ đúng không rồi tiếp tục này ở đây là hai đỏ này bây giờ mình chờ order nhé order nếu mà đỏ đóng đặc thì mình bắt lệnh tăng đấy đóng đặc này bắt lệnh tăng nhá đóng đặc chạm cản luôn càng đẹp đấy cây này nhá anh em nhá đấy, cây này đóng đặc bắt lệnh tăng lên rút râu bỏ qua đúng không ạ đấy, xuống đóng đặc nó vào lệnh rút râu xác định bỏ qua đấy, cái nến này đóng râu này anh em thấy không nãy giờ vào mấy phút rồi mình mới vào được đúng một lệnh mà lệnh này nó giữ đỏ của mình đấy. trường hợp đóng đặc anh em bắt tăng lên đẹp anh em thấy không bây giờ mình ví dụ cây nến này nhá ví dụ cây nến này nó là một cái nến đỏ Đấy, nó đỏ đặc như này thì cái kết quả hiện tại là nến nó đang xanh này anh em này kết quả hiện tại nó đang xanh này đúng không kết quả hiện tại là nó có một cái nền xanh dài như thế này luôn này anh em này chứ không phải là ngắn như này đâu kết quả nó là một cái nền xanh dài như này này đúng không ạ nó một cái nền xanh dài như này này đấy cho nên anh em muốn tỷ lệ thắng cao thì anh em cứ chờ những cái lệnh đẹp nhất để mà anh em vào đúng rồi trong thị trường không có chén thánh trong bo không có chén thánh trong tài chính em biết mà anh em tham gia tài chính em biết mà làm gì có chén thánh em làm gì có cái lệnh nào mà tỷ lệ win 100 phần trăm đúng không đấy sẽ có lệnh đẹp lệnh xấu để mà anh em vào lệnh nhưng mà những cái kiến thức mà Luca chia sẻ cho anh em ấy là cái thói quen của cây nến cái tỷ lệ thắng của nó rất cao rồi từ 70 đến 80 85 phần trăm rồi trường hợp đặc biệt đấy đấy cho nên gặp những thế nến đấy anh em cứ tự tin mà anh em vào Đấy, và mình vẫn còn sẽ rất nhiều buổi Zoom nữa để mình lên thực trường, mình thực chiến, mình chơi cùng anh em. Đấy, và cái quy tắc là gì? Anh em chơi là anh em phải chụp cái lợi nhuận ròng ra, được không? Chụp cái lợi nhuận ròng để mà anh em làm gì ạ? Để mà anh em gửi lên nhóm. Luca nắm bắt tình hình của anh em, xem hôm nay anh em chơi như thế nào. Đấy, anh em là đàn âm, âm 20 ngày liên tục. Đấy, Luca zoom với anh em một buổi để mà chia sẻ thêm, để mà áp dụng, để mà chơi thực chiến cùng với anh em luôn. Nhá bản thân mình chia sẻ là mình phải chơi mình phải về bờ mình mới chia sẻ với anh em đúng không ạ đấy ok cho mọi người nhá sắp xếp thêm nhiều buổi nữa để mà chia sẻ với anh em bây giờ ấy, anh em học xong đúng không anh em là có thời gian áp dụng luôn anh em học xong anh em áp dụng luôn đi bé rồi đi một đô rồi nhá áp dụng vào thị trường luôn để kiếm tiền luôn Đấy, giống như trường hợp này này anh em này nhìn vào thị trường một cái là mình biết luôn đúng không ạ xanh đỏ đỏ này đúng không nhưng mà cái đỏ như này vào lệnh làm gì đấy ok cho anh em nhé thoại xin phép vào trước rồi đấy thì bây giờ 23 giờ rồi cho nên là chúng ta sẽ kết thúc cái bộ diêm này ở đây hai tiếng đồng hồ rồi anh em là chưa hiểu đúng không nhắn tin Luca Luca gửi lại record cho anh em học nhá đấy rồi, bây giờ nhá, anh em mình có câu hỏi gì nữa không? Anh em cứ hỏi nhá. Anh em có bất cứ câu hỏi gì anh em cứ hỏi. Được không ạ? Đấy, nếu anh em không có câu hỏi thì anh em thấy là cái buổi Zoom hôm nay Luca chia sẻ với anh em như nào? Anh em nắm được bao nhiêu phần trăm? Anh em nắm được bao nhiêu phần trăm anh em comment cho Luca biết nhá. Anh em nắm được bao nhiêu phần trăm ạ? học xong cái buổi hôm nay Ok, Văn Nhân Huỳnh là 50 Em nắm được 60, 60 phần trăm 60 là nói chung là ok rồi Tại vì Luca chia sẻ rồi đúng không? Những cái mà mình chia sẻ là những cái khó mà rất ít ai chia sẻ được nha Không phải ai cũng chia sẻ được những cái này cho anh em Cho nên anh em học xong lần một đúng không? Chưa nắm được hết Đấy, Chúng ta học tiếp lần 2 lần 3 học đến khi nào anh em nhuần nhuyễn thì thôi anh em áp dụng vào thị trường luôn nhá học là phải áp dụng vào thị trường đấy chơi tài khoản thực thì anh em mới nhớ được kiến thức đúng không ạ anh em nhớ được cách mà mình đi lệnh như thế nào luôn đấy và anh em cứ chơi một ngày 20 lệnh đi coi tỷ lệ thắng của anh em bao nhiêu phần trăm rồi anh em ba cái nến gần nhất mình có quy định là nến rút rông hay nến đầu đặc em cứ xem lại record nhé anh chia sẻ rất kỹ qua qua record rồi ok đúng rồi liên hệ qua zalo anh em là muốn xin lại record anh em nhắn tin riêng trong zalo nhé à, nhắn tin riêng cho Luca đúng không? nhắn tin riêng zalo cho Luca Đấy, chứ Luca không gửi record trong nhóm tại vì nhóm sẽ có một vài thành phần chim xanh Đấy, mình không gửi record trong nhóm được chưa anh em anh em muốn học record anh em cứ nhắn tin riêng cho Luca nhá đây, hơn 2 tiếng đồng hành cùng anh em rồi, hơn 2 tiếng chia sẻ với anh em rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc Zoom. Đúng ạ, để anh em nghỉ ngơi, anh giữ sức. Đấy, anh em nào muốn thực hành, muốn áp dụng luôn thì chúng ta áp dụng vào thị trường luôn, Đấy, ra tiền luôn. Được không? Đấy, và quy tắc hoạt động của nhóm nha anh em nhé. Báo cáo kết quả mỗi ngày. Đúng ạ. Ok, cảm ơn uh, anh Tuấn Anh. À, anh Tuấn Anh là một người anh uh, từ bên uh, chứng khoán Ok, cảm ơn tất cả anh em. Đấy, và bây giờ Luca sẽ kết thúc cái buổi Zoom này ở đây. Đấy, và chúc anh em mình ngủ ngon. Ok không ạ? Cảm ơn anh em rất nhiều. Biết ơn tất cả anh em đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Ok, cảm ơn tất cả anh em nhé.